Hello, xin chào mọi người. À, chúng ta lại gặp nhau vào bản tin cuối tuần. À, trước hết để làm sao để chúng ta nhận biết được những cái dấu hiệu gì à, thị trường chung đã đạt đỉnh chưa hay là thị trường chung còn những cơ hội nào trong thời gian tới các nhóm cổ phiếu nào có thể dẫn dắt có thể là kết thúc chu kỳ thì hôm nay à, cuối tuần chúng ta sẽ tổng kết xem đánh đánh giá của thị trường chung sau quá trình ETF à, cơ cấu ETF thì chúng ta sẽ có những cái điều gì diễn ra trong tuần tới để cho chúng ta có thể chủ động có thể nhận biết được cái nhóm cổ phiếu cũng như là có kế hoạch tham gia cũng như là uh, rút ra khỏi thị trường nếu những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó đã có những cái tín hiệu bán ra. À, xin chào bạn à, Triệu Thịnh. Xin chào bạn Hữu Hiệu. Xin chào Thái Sơn. Xin chào Trường Giang trước khi vào bản tin chính thì có lẽ là à, với các bạn chúng ta có thể like hoặc share cái um, phần à, này trên tường của chúng ta để thứ nhất là chúng ta có thể xem lại được và cái thứ hai có thể chia sẻ cho một số các bạn khác có thể biết được cái hệ thống đầu tư của DVD tại vì đây là một hệ thống mà có thể giúp chúng ta thứ nhất là đầu tư có hiệu quả nhất trong những cái hệ thống mà các bạn có thể được học cái thứ hai nữa là nó có bảo toàn cái thứ nhất là bảo toàn cái vốn cũng như là cái sự rủi ro rất là cao nên khi các bạn theo dõi một cái hệ thống đầu tư hay là chúng ta có thể nghiên cứu các hệ thống của uh, à, Onel, Mark Minimini hoặc là những cái hệ thống um, VSA thì đây chính là cái hệ thống mà DVD đã đúc kết và trong nhiều năm trong nhiều năm uh, tạo ra tức là hình thành nên hệ thống này và hệ thống này nó mang tính tổng hợp uh, thực tế thì trong thời gian vừa qua thì Ờ, chúng ta chủ yếu tập trung vào chia sẻ những kiến thức ờ, về bản tin thị trường, về những cổ phiếu. Ờ, tuy nhiên thì trong thời gian tới thì Dũng sẽ chia sẻ thêm về những kiến thức về cơ bản, những kiến thức về cái nền móng cho những người mới bắt đầu tham gia đầu tư. Đây là có thể giúp các bạn, đặc biệt là các bạn mới tham gia thị trường có thể nhìn nhận xem là chúng ta phù hợp với hệ thống đầu tư nào chúng ta phù hợp với đầu tư giá trị hay đầu tư ờ, tăng trưởng hay là đầu tư kỹ thuật hoặc là chúng ta có thể kết hợp các ờ, hệ thống đầu tư với nhau thì khi mà các bạn biết được chúng ta phù hợp với hệ thống nào thì sẽ giúp cho các bạn có thể thành công trên thị trường chứng khoán và các bạn có thể rút ngắn được rất nhiều cái cái khung thời gian tại vì thường một nhà đầu tư thành công chúng ta phải mất khoảng độ 2 3 năm thường 2-3 năm để nghiên cứu để thực hành thậm chí để trải nghiệm thậm chí phải trả rất nhiều cái giá à, tuy nhiên thì khi các bạn nhận biết được cái hệ thống nào phù hợp với các bạn và các bạn có thể học hỏi được những nhà đầu tư đi trước học hỏi những hệ thống tốt nhất ở thị trường Việt Nam thì các bạn sẽ rút ngắn được rất nhiều cái thời gian để các bạn có các bạn trải nghiệm các bạn trải nghiệm trong cái cái cái quá trình mà chúng ta đầu tư ngoài ra thì việc mà chúng ta có một cái hệ thống đầu tư chuẩn phù hợp với tính cách cũng như là con người của mình nó sẽ giúp chúng ta nâng cao được cái nhất là chúng ta là quản lý vốn đầu tiên là quản lý vốn cái thứ hai đó là à, tạo ra cái cái lợi nhuận bền vững cái lợi nhuận bền vững là cái lợi nhuận cực kỳ quan trọng và thứ ba nữa là chúng ta có thể rút ra khỏi thị trường khi mà thị trường chung đạt những thời điểm mà chúng ta gọi là đạt đỉnh đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý Xin chào bạn à, Tuấn Anh Được chưa? Thì chúng ta đây là chúng ta điểm danh để chúng ta có thể bắt đầu vào cái bản video này Ở đây thì chúng ta đợi khoảng độ một vài phút nữa để khi mà một số các bạn khác vào đông đủ khoảng trên 30 người thì chúng ta chia sẻ tại vì cái nguồn tài nguyên của chúng ta trong quá trình chia sẻ thì có thể một số các bạn vào muộn nên có thể hỏi lại nên chúng ta Ờ, có thể đợi thêm một chút nữa đúng không ạ ờ, khi mà số lượng bắt đầu là đạt trên 30 người thì bắt đầu chúng ta vào bản tin hôm nay thì trong thời gian chờ đợi cái số lượng mà các bạn có thể tiếp cận thì à, những ai à, có những câu hỏi gì thì chúng ta có thể inbox ở dưới được không ạ chúng ta có thể inbox những câu hỏi của chúng ta ở dưới để tí nữa chúng ta có thể về phần cuối cái buổi chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ có thể giải đáp cho quý vị các bạn được không ạ xin chào bác à, bác Lê xin chào Trần Đức xin chào Đỗ Mạnh Xin chào anh Quang Ngọc, xin chào Minh Hải, xin chào à, Thanh Tuấn, xin chào Bích Ngọc, à, xin chào tất cả mọi người. Xin chào Hà Minh ạ. Vậy trong quá trình mà thị trường sau cơ cấu, sau cơ cấu thì điều gì sẽ xảy ra khi mà thị trường chung đang ở giai đoạn này? Điều gì sẽ xảy ra khi thị trường chung đang này? Như chúng ta đã biết thì trong tuần qua đặc biệt là phần lớn chúng ta quan sát thì bản thân thị trường chung đã đang có quá trình tái cấu trúc được chưa tái cấu trúc uh, của các quỹ ETF khi mà quá trình tái cấu trúc của các quỹ ETF thì sẽ có những cổ phiếu bị bán ra rất mạnh có những cổ phiếu được mua vào à, tuy nhiên thì thường thì chúng ta sẽ có những chiến thuật là khi mà một cổ phiếu mua vào được chưa khi mà một cổ phiếu mua vào thì có một số các à, anh chị em có thể à, coi đó là một cái quá trình để chúng ta mua vào cổ phiếu tuy nhiên rất nhiều cái trường hợp mà khi mà chúng ta mua vào thì cổ phiếu sẽ không lên được chưa hoặc ngược lại là khi mà chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu mà bán ra tuy nhiên thì khi mà chúng ta có ý định bán ra thì cổ phiếu đấy không những không giảm mà có những cổ phiếu nó lại đi lên à, vậy làm sao để chúng ta biết được những cái cổ phiếu đấy khả năng giảm sâu hoặc là khả năng đi lên tức với hay không thì cái điều đó chúng ta lại phải quan sát quá trình tích lũy của cổ phiếu ạ chúng ta lại quan sát quá trình tích lũy cổ phiếu trong giai đoạn này nó như nào vậy khi mà quá trình tích lũy đó được chưa trong quá trình tích lũy đó thì chúng ta sẽ biết được cái cổ phiếu đấy còn nó có sẽ tăng tiếp hay không ạ được chưa chúng ta trong quá trình tích lũy đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy quá trình đó nó còn tăng mạnh hay không đây là những cái mà chúng ta phải quan sát được cái quá trình tích lũy trước hết chúng ta sẽ điểm danh về tất cả các cổ phiếu mà chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua có sự cơ cấu uh, lớn trong trong những nhịp vừa rồi có lẽ chúng ta sẽ nhìn đấy đầu tiên là cổ phiếu VIX ạ chúng ta sẽ phân tích uh, trong cái danh mục mà chúng ta đang thấy đó là cổ phiếu VIX ạ đây là cổ phiếu VIX được chưa à, khi mà cổ phiếu VIX trong cái phiên vừa qua chúng ta thấy là bán hơn một triệu cổ phiếu à, như chúng ta biết là cổ phiếu VIX đã bán hơn một triệu cổ phiếu được chưa chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu VIX bán hơn một triệu cổ phiếu thì về cơ bản thì số lượng uh, quan sát ở đây chúng ta thấy là không quá lớn được chưa không quá lớn tuy nhiên thì khi mà cái số lượng không quá lớn ở đây đa phần trong những cái giai đoạn này có thể ờ, cổ phiếu sẽ bị giảm được chưa có thể cổ phiếu sẽ bị giảm rất nhiều tuy nhiên thì quan sát thì chúng ta thấy là cổ phiếu trong giai đoạn này là không giảm được chưa chúng ta thấy là đều là các cổ phiếu không có sự điều chỉnh trong giai đoạn này Đấy, một số các cổ phiếu thì đàn, bản thân là cổ phiếu VIX là cái cổ phiếu mà vốn hóa rất lớn vậy trong cái thời gian vừa qua khi mà quan sát cổ phiếu VIX đặc biệt trong tuần vừa qua thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta thấy là cái cổ phiếu VIX đây là cái phiên test kiểm tra cung các bạn nhớ nhé kiểm tra cung là gì ạ kiểm tra cung là quá trình mà khi nó gãy toàn bộ đây đây là quá trình tích lũy đấy đây chúng ta nhìn thấy tích lũy trong quá trình tích lũy này thì rõ ràng chúng ta thấy là có một cái phiên squat tức là bứt phá đi lên sau đó giảm xuống thường những cái phiên này cổ phiếu có thể tăng mạnh sau đó cổ phiếu tăng mạnh đấy là là một số cổ phiếu nếu mà quá trình này tích lũy uh, đủ thời gian có thể là từ 3 đến 5 tuần những cổ phiếu lớn có thể thời gian nó dài hơn uh, để chúng ta có thể nhìn nhận được uh, tuy nhiên cổ phiếu này không những tăng mà thời gian vừa qua thậm chí có được điều chỉnh và quá trình rũ tức là có quá trình test cung kiểm tra cung một cái phiên như này chúng ta gọi là quá trình kiểm tra cung những cái cổ phiếu mà thường trong sân kỹ thuật đó, đặt là trong quá trình VNA thì phần lớn các cổ phiếu mà đi lên mạnh nhé phần lớn các cổ phiếu lên mạnh tăng mạnh thì bao giờ nó cũng có quá trình test cung được chưa chúng ta nhớ là à, gần như cái khả năng test cung của các cổ phiếu lớn nó là rất cao nha phần lớn các cổ phiếu trong quá trình điều chỉnh có sự test cung rất cao được chưa thì khi mà quá trình test cung như này nó sẽ rũ bỏ kiểm tra xem là toàn bộ cái nhà đầu tư nhỏ lẻ toàn bộ cái nhà đầu tư cá nhân đã rũ ra khỏi thị trường hay chưa hay vẫn còn đang nắm giữ cổ phiếu hay là vẫn uh, cái lượng cung đấy vẫn còn đang rất nhiều thường khi mà khối lượng cung rất nhiều thì cổ phiếu tiếp tục đi xuống được chưa còn việc mà cái lượng cung ở đây chúng ta thấy là trong quá trình bị giảm gãy tất cả những cái nền như này mà cổ phiếu không bị giảm thì đây chúng ta thấy là bản thân cái lượng cung ra thị trường so với uh, cổ phiếu này nó là tương đối là ít đấy đấy là cái cái mà chúng ta nhìn thấy tích cực cái vấn đề thứ hai mà chúng ta thấy nữa là uh, đây là một cái phiên mà thị trường giảm rất mạnh giảm rất mạnh giảm rất mạnh mà cổ phiếu không giảm à, bây giờ có một cái điều mà các bạn sẽ có một cái câu hỏi đặt ra là thường thì những cái cổ phiếu tích lũy ngắn như này nếu bình thường chúng ta có thể mua test ở đây khi mà mua test ở đây được chưa có một số người mua chúng ta gọi là mua uh, một cái một cái lượng nhỏ chúng ta trước ở đây khi mà quá trình uh, tích lũy thì khi mà cổ phiếu T4 về giả sử như chúng ta đang mua 10.000 ở đây thì T4 về chúng ta có thể giảm bớt tỷ trọng được chưa giảm bớt tỷ trọng tại vì cái cái quá trình mà chúng ta mua nó không đủ chính xác nhưng khi mà cái quá trình mà hồi phục ngay này thì chúng ta đấy có một số các nhà đầu tư mới có thể mua vào nên nếu mà cái sự xung đột giữa cái điểm mua này với nhà đầu tư trước đó hoặc là người ta mua điểm này chúng ta bị test thì có thể nó sẽ tạo ra một sự mâu thuẫn nếu chúng ta không hề hiểu về hệ thống được chưa chúng ta sẽ không hiểu hệ thống nên ở đây khi mà Dũng chia sẻ để các bạn biết là nếu chúng ta đã mua của vùng này thì chúng ta có thể xử lý nhá xử lý quá trình mà cổ phiếu từ tăng bao nhiêu nó về về đúng cái phần chúng ta chúng ta giảm bớt tình trạng đấy ạ giảm có thể giảm một nửa được chưa chúng ta có thể giảm một nửa đi ạ được chưa khi mà giảm một nửa đi thì có rất nhiều trường hợp sau đó cổ phiếu tăng rất mạnh thì chúng ta lại quay trở lại chúng ta mua cái nửa đấy chúng ta cái nửa mà chúng ta vừa bán ra chúng ta mua lại à, vì sao chúng ta phải làm như vậy bởi vì thứ nhất là chúng ta lúc nào chúng ta cũng muốn là bảo toàn vốn đó là cái yếu tố quan trọng nhất trong việc mà chúng ta tham gia vào thị trường chứ không phải là chúng ta cứ mua và khi cổ phiếu giảm tiếp tục giảm chúng ta lại bắt đáy tiếp tục giảm chúng ta bắt đáy thì cái việc mà chúng ta lỗ 5% mà chúng ta phải chúng ta phải lãi năm hai phần trăm chúng ta hòa vốn và lỗ 10% thì chúng ta thấy là 11% hòa vốn mà nếu chúng ta cứ bắt đáy theo kim tự tháp giảm dần chúng ta bắt đáy theo kiểu như là giảm dần mua càng nhiều thì có rất nhiều trường hợp chúng ta bị lỗ rất lớn và chúng ta không có khái niệm cắt lót nhé chúng ta sẽ không có khái niệm cắt lót nên dẫn đến là việc của chúng ta bị thua lỗ rất nhiều và chúng ta không có khả năng lấy lại cổ phiếu lấy lại vốn của cổ phiếu thì lý do vì sao chúng ta phải làm như vậy để cho các bạn có thể nắm rõ được đây là cổ, những cổ phiếu uh, như vậy để nếu những ai mà không nắm rõ được cái hệ thống thì chúng ta hãy cần chúng ta cần là hiểu rõ để chúng ta đưa ra những quyết định những người tham gia vào nó sẽ có độ ổn định hơn Vậy bây giờ chúng ta đang thấy là khi mà cổ phiếu đây chúng ta thấy là quá trình điều chỉnh đấy, giảm rất mạnh và đây là quá trình sau khi test hỗ trợ thì bây giờ chúng ta thấy là việc mà giảm sâu test hỗ trợ đây thì thường cái cổ phiếu này nó sẽ xảy ra hai trường hợp trường hợp thứ nhất là nó có thể tích lũy đây thêm một vài phiên nữa được chưa nếu khối lượng của chúng ta thấy là nó đang cạn kiệt tức là nó đang ở một cái biên độ thấp thì đây là cơ hội rất lớn cho cổ phiếu này được chưa và lúc này chúng ta đợi cái sự xác nhận chúng ta mua được chưa vấn đề thứ hai nữa là cổ phiếu có thể tăng tốc chạy bứt phá với khối lượng lớn và gia tăng mạnh thì chúng ta cũng có thể tham gia lại phần này vậy câu hỏi đặt ra là của chúng ta là gì ạ tại vì cái cổ phiếu này mình phân tích thật kỹ để cho những cái bạn mà khi nghiên cứu chúng ta sẽ thấy được là chúng ta thấy rất nhiều cái vấn đề ở đây một là nếu chúng ta sử dụng nến thì chúng ta thấy đây là cái nến không được tốt đúng không ạ tức là gọi chúng ta gọi là nến xấu à, tuy nhiên thì tất cả những quá trình mà nó tạo ra nền đây, đây là một cái nền mà nó có gọi là phiên à, kéo kéo xuống trên cái nền này thì phần lớn ở đây mang tính chất là rút bỏ tại vì nó rút bỏ có hai nguyên nhân nguyên nhân thứ nhất là để cho cái việc mà cái cổ phiếu nước ngoài bán ra trong vùng này giá nó không quá cao được trợ giá nó không quá cao cái thứ hai nữa là sau khi mà nước ngoài bán ra rất mạnh mà vẫn có một lượng cung lớn là tức là bán ra một cung lớn và vẫn có sự hấp thụ như này thì việc mà cổ phiếu có thể quay trở lại tăng tăng mạnh và những phiên thứ hai nó là một cái dấu hiệu cho chúng ta đấy là đây là cổ phiếu rất là tốt được chưa đây là cổ phiếu rất tốt và việc mà chúng ta tham gia nhá việc chúng ta tham gia thì cái điều tiên chúng ta phải có kế hoạch tại vì phần lớn các bạn không có kế hoạch thì bạn không mua được không mua được cổ phiếu nhá phần lớn nếu chúng ta không có kế hoạch chúng ta sẽ không mua được cổ phiếu nên việc việc mà chúng ta phải có kế hoạch để chúng ta tham gia và mua được cổ phiếu đó là yếu tố cực kỳ quan trọng nhá đó là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định cái sự thành công của chúng ta hay không thay vì chúng ta mua mà chúng ta làm sao chúng ta chỉ khi nào hô hào khi nào mà chúng ta thấy cảm xúc của chúng ta bị nó ép chúng ta phải mua thì phần lớn cái quá trình mua như vậy chúng ta sẽ được chưa sẽ bị thua lỗ đấy nhìn chưa <clears throat> bây giờ chúng ta đưa ra câu hỏi đây là quá trình test nhá đây là quá trình test test cung test cung xong thì tất cả những cái này nếu nó tiếp tục tích lũy ở đây chúng ta đã thấy là một quá trình tạo ra nền khoảng 4 tuần đây chúng ta nhìn thấy 4 tuần thường là 4 tuần như này thì uh, với cái tín hiệu như này chúng ta vẫn có thể là tạo ra một cái nền ngắn tại vì những cổ phiếu này thường thì nó sẽ có rất nhiều cái nền ngắn về cơ bản trước khi nó đi tăng mạnh đây là những cái nền ngắn các bạn nhớ đấy ạ đây là khi mà nó vượt đỉnh này đấy thì nó tạo ra rất nhiều cái nền án à, cái đợt này nó có quá trình rút bỏ rất mạnh sau đó hồi phục đấy hay đây là những quá trình test cung sau những quá trình test cung này nó có thể diễn ra một hai phiên trước khi nó có một nhịp mới nhé. có thể diễn sau quá trình test cung tức là kiểm tra lượng cung cầu đây trước khi nó tạo ra một cái nhịp nữa thì chúng ta có thể tham gia vùng này và khi mà chúng ta tham gia thì cái kỳ vọng của chúng ta thường cái quá trình này nó lại tạo ra quá trình tích lũy tiếp theo chứ nó không lên ngay được không ạ nên chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nếu xét về về về quá trình tích lũy như này cái khả năng chúng ta sẽ đầu tư mang tính chất là chung và dài hạn nhiều hơn ạ tức là có những cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư chung và dài hạn trong nhịp dài chứ không phải là là là chúng ta ờ, mua chúng ta lướt sóng tại vì quá trình lướt sóng nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta chỉ được một cái lượng lợi nhuận rất nhỏ thôi thì lúc ấy chúng ta bỏ qua tất cả những cái cái tức là gần như là chúng ta chỉ mất phí á, đầu tư lướt sóng nhiều trong một cái cổ phiếu mà hình thành xuống trung dài hạn thì chúng ta mất phí được chưa thì hiện tại những cái quá trình này có thể ờ, chúng ta theo dõi sát diễn biến của cổ phiếu này tại vì thường nếu có bản chia chia sẻ thì chúng ta có những bản tin vào thứ hai hoặc là thứ tư thì có rất rất nhiều trường hợp thì nó đã cổ phiếu đã chạy giữa tuần hoặc là nó đã bị điều chỉnh giữa tuần nên chúng ta phải theo sát những cái bản tin cuối tuần để chúng ta nhìn nhận là các kịch bản nó đang diễn ra cổ phiếu nào và không có gì thì à, mình sẽ có một cái quá trình phân tích kỹ cổ phiếu này trong à, một hai phiên tới đó là phản phân tích riêng kể cả cơ bản kể cả kỹ thuật thì chúng ta có thể đón xem vào những phiên tới ok chưa ạ à, cổ phiếu mà cũng dòng họ vic được chưa là cổ phiếu vhm à, vhm cũng được bán ra với khối lượng trên một uh, triệu cổ phiếu đúng không ạ chúng ta nhìn thấy khối lượng bán ra cũng hơn một triệu cổ phiếu và ở đây chúng ta thấy là sau khi mà tăng tốc với khối lượng rất lớn đây là những cái yếu tố tích cực với cổ phiếu này và sau quá trình tăng tốc rũ bỏ thì cái cổ phiếu này chúng ta đang thấy là nó có những cái biên độ giảm tức là nó điều chỉnh với những cái khối lượng thấp hơn và sau khi hồi phục ở những phiên này thì quá trình rũ bỏ đây với việc bán tháo ra nó cũng không quá lớn thì những cổ phiếu này có thể nó sẽ có những đợt kéo lên vượt qua đỉnh ở đây đó, vượt qua đỉnh tức là cái mốc 100 là cái mốc tâm lý rất là là quan trọng trong với cổ phiếu này đấy chưa mốc 100 là mốc cực kỳ quan trọng và thường nó sẽ có thể kiểm tra mốc 100 một thời gian trước khi có thể đi xa hơn đây là hai cổ phiếu mà tác động khá lớn cho cổ phiếu VIX trong à, cổ phiếu cho thị trường chung trong ngày hôm nay trong thời gian tới nên khi mà quan sát thì chúng ta thấy là có rất nhiều các nhà đầu tư đang có ý định bán bán khống hoặc là sọt trong loại này thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải nhìn rõ quan sát kỹ để chúng ta đánh giá một cách khách quan nhất thay vì khi mà chúng ta sọt với những cổ phiếu mà nó bị thị trường chung tức là cổ phiếu bị bán mạnh mà nó không giảm thì có rất nhiều trường hợp nhé có rất nhiều trường hợp cổ phiếu sẽ có thậm chí sau ETF nó tăng rất mạnh và chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi mà chúng ta không nắm rõ được những cái cái cái um, ờ, cốt lõi bên trong tại vì tất cả những cái nhịp điều chỉnh chúng ta nhìn thấy ạ cái sự bán tháo nó không diễn ra chưa cổ phiếu cái sự bán tháo nó không diễn ra và đặc biệt là cái sự bán bán rất lớn của các tổ chức lớn uh, trên một triệu tức là nếu số lượng trên một triệu so với cổ phiếu này cũng là khá cao trong một, một phiên như này mà cổ phiếu không quá giảm quá sâu thì đây chính là những cái mà để chúng ta uh, theo dõi tiếp tục trong cái một vài phiên tới nhá một vài phiên tới thấy chưa tại vì những cái điều này chúng ta chưa kết luận được gì rồi nhưng trường trường hợp nó xác nhận nó vượt qua tiếp tục đi và vượt qua 100 tức là vượt qua cái đỉnh cũ này trước khi mà nó tạo ra một nền để đi xa hơn thì đây là cái mà chúng ta cần lưu ý à, bản thân cổ phiếu VIX thì tới đây sẽ phát hành cho cổ cổ đông riêng lẻ là 25.000 tỷ vậy cái tin phát hành đấy 25.000 tỷ mà chúng ta thấy bản thân cổ phiếu không giảm được chưa khi mà cái tin đấy thực sự cái tin đấy nếu mà cổ phiếu bị chia tách quá chia tách hoặc là phát hành nếu mà về góc độ nào đó mà cổ phiếu nó giảm mạnh với những thông tin như vậy thì cái điều đó chúng ta cần phải xem lại còn ở đây chúng ta thấy là thông tin như vậy bản thân cổ phiếu vẫn giữ được nhịp và không thấy cái sự bán tháo thì chúng ta quan sát theo dõi sát cổ phiếu này cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu và dòng tích chúng ta thấy là VRE bản thân VRE thì trước hết chúng ta thấy là sau khi mà tạo ra một cái nhịp hai được chưa sau khi nó tạo đáy này đưa cái nhịp này sau khi mà chúng ta gọi là tăng khoảng khá mạnh được chưa và tạo ra một nền thì đến vùng này chúng ta cho thấy là thường những cổ phiếu đa phần nó sẽ tạo ra hai nhịp nhé chúng ta nhớ đa phần nó tạo ra hai nhịp nếu chúng ta sử dụng trong cái sóng gọi là sóng Elliott ở đây thì thực ra nếu nhìn nhận về sóng Elliott ở đây chúng ta sẽ rất khó để tính toán trong cái việc là nó đang sóng mới ạ được chưa nó đang sóng mới nên ở đây chúng ta đang quan sát là cổ phiếu này nhá cổ phiếu này vừa qua mới thoát khỏi thoát khỏi Ờ, một cái chu kỳ tức là giảm tức là đây chúng ta gọi là quá trình giảm mạnh và nó mang tính chất là hồi nhiều hơn và trong quá trình này chúng ta vẫn gọi là nó hình thành một quá trình sideways để bước vào cái giai đoạn 2 giai đoạn 2 là giai đoạn mà cổ phiếu có thể đi xa nhất và có thể là uh, một cái chu kỳ mới tức là nó sẽ mang tính chất là cổ phiếu sẽ tăng chung và dài hạn còn những cái nhịp như này chúng ta vẫn thấy là bản thân cái đường SMA 200 này nó vẫn ở xuống đi xuống được chưa tức là nó chưa ngóc lên được cái thứ hai là cái bản thân cái SMA 150 nó vẫn chưa cắt lên nên đây nếu về góc độ đó các bạn chỉ theo dõi nó mang tính chất là cổ phiếu mang tính chất là từ cái giai đoạn 3 4 đoạn 4 tức là giai đoạn cổ phiếu điều chỉnh nó hồi lên ạ nó hồi lên và chúng ta thấy đây là một quá trình từ giai đoạn 4 chuyển sang giai đoạn 1 mà giai đoạn 1 là giai đoạn mà cổ phiếu đã tích lũy tạo ra một quá trình sideways ạ trước khi mà chuyển sang giai đoạn tăng tốc giai đoạn tăng mạnh đó giai đoạn 2 giai đoạn mà cái khả năng thành công của cổ phiếu là cao nhất ok chưa thì xét về cái nhóm cổ phiếu VIX trong cái thời điểm này thì chúng ta thấy là mọi thứ nó vẫn đang diễn ra nhá, đang diễn ra uh, tương đối tích cực về góc độ nào đó và bản thân khi mà cái cổ phiếu đây chúng ta nhìn lại cái cổ phiếu uh, ờ, VRE thường thì sau khi nó gặp nó vượt qua những cái đỉnh này chúng ta nhớ là không riêng gì cổ phiếu VLE, tất cả cổ phiếu mà thường nó vượt qua cái cái vùng kháng cự á nhá bao giờ nó vượt qua kháng cự này kháng cự mạnh á được chưa nó thường sẽ vượt qua với khối lượng lớn và giá tăng mạnh và tất cả chúng ta thường mắc một cái bẫy đó là vượt qua những cái vùng kháng cự này chúng ta mua mạnh ở những giai đoạn này sau đó thì đa phần chúng ta bị thua lỗ tại vì bao giờ nó vượt qua cái vùng kháng cự này nếu quá trình kiểm tra lại test cung mà nó tiếp tục tích lũy thì cái khả năng nhịp tiếp theo khả năng cổ phiếu đi lên còn trong trường hợp mà nó vượt qua mà cái dao động đây nó quá lớn hoặc là cái quá trình quá trình mà cái cung ở đây nó vẫn ở mức cao rất cao thì khả năng là à, đi nhịp tiếp theo khả năng thành công là, là cực kỳ thấp nên khi mà chúng ta lưu ý là thường các cổ phiếu mạnh là bao giờ nó cũng sẽ vượt qua cái đỉnh sau đó nó kiểm tra lại trước khi uh, nó đi lên tiếp thì đây là một cái cái cái cách để các bạn nhìn nhận um, khi mà chúng ta mua vượt qua đỉnh nó thành công và thường thì uh, khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật một cách thông thường á đây là cái nến chúng ta gọi là một cái nến đặc giới xét về nến á, thì gọi chúng ta là gọi gọi nến Marukuru nhưng sau khi một cái nến đặc mà vượt qua đỉnh này thì thuần lớn khoảng độ 90 phần trăm nếu chúng ta để ý cổ phiếu này chúng ta sẽ mua và đa phần sau khi mua thì về chúng ta có thể bị lỗ hoặc là cái khả năng thành công sẽ không cao đấy là lý do vì sao nó như vậy nên việc mà cổ phiếu đã vượt qua đỉnh mà nó không có nền tích lũy nhá vượt qua đỉnh ở đây này nó không tạo ra cái nền tích lũy trước đó thì chúng ta hãy tạm thời là chúng ta không mua còn trong trường hợp mà nó tạo ra một cái nền tích lũy đây giả sử như là nó tạo ra một cái nền này thì những cái đợt vượt qua đỉnh có thể vượt qua rất dễ hay là đây chúng ta gọi là quá trình đây đây là một cái dạng là test cung này nó kiểm tra một cái cung giảm rất sâu sau nó kéo lên thì sau quá trình kéo lên nó sẽ có thể tạo ra một cái đĩa phiên là ờ, cái phiên mà nó giảm đấy nó kéo lên nó giảm thì sau đó có thể là có những cổ phiếu tăng luôn đó, có những cổ phiếu tăng luôn có những cổ phiếu có thể là uh, mất một một tuần hoặc hai tuần nó tăng tiếp còn trường hợp mà nó bị giảm tiếp nhé trường hợp nó giảm tiếp thì chúng ta bỏ qua tại vì đây là quá trình rũ bỏ những cái rũ bỏ này này cái rũ bỏ này này được chưa chúng ta thấy quá trình rút bỏ này nó có thể thành công nó có thể thành công thì chúng ta thường sau rũ bỏ có sự xác nhận hoặc một số cổ phiếu thì nó sẽ cần thêm thời gian nếu khối lượng thường là thu hẹp lại thì khả năng thành công rất cao thì tập trung vào cái nhóm này thì đây chúng ta đã thấy được cái, cái việc này <clears throat> chúng ta nhìn thấy việc công banh được chưa việc công banh Vietcombank chúng ta nhìn này, đây là sau khi chúng ta đang thấy một cái cổ phiếu đi từ cái nền khoảng độ 58 được chưa? Đây muốn nền 58. Cái nền mà chuẩn chuẩn chuẩn bị vượt qua đỉnh này, đây là vùng 58. Tại vì nếu cái cổ phiếu này nó đi thẳng ngay vượt qua đỉnh thì thường chúng ta cũng thấy là cổ phiếu rất khó đi, bao giờ nó cũng cần ra một cái nền để đỡ đỡ cổ phiếu. Đây giả sử như đỉnh đấy ạ thì bao giờ nó cũng phải có một cái nền nền trước đó khi nó vượt qua đó đây vừa qua hoặc là các bạn nhìn thấy lên cái viên mà bứt phá khối lượng lớn đấy đây bứt phá khối lượng lớn thì sau những khối lượng lớn này thì phần lớn nó sẽ có quá trình kiểm tra lại cái đỉnh này nó kiểm tra lại cái đỉnh này thường cái đỉnh này nó có sự thu hẹp trở lại thì trước khi nó mới tăng mạnh còn cái cái quá trình mà chúng ta thấy là đây là cái đỉnh hay là vùng kháng cự mạnh của nó thì trong quá trình này nó có một quá trình tích lũy à, như VVSA e hôm trước chúng ta đã học rồi ạ cái quá trình này đầu tiên là sau khi đi lên nó có một cái biến động lớn và sau đó cái biên độ nó sẽ thu hẹp lại nhá sau đó cái biên độ sẽ thu hẹp lại được chưa sau đó biên độ sẽ thu hẹp lại vậy bây giờ chúng ta nhớ xin này những cái quả khi mà cổ phiếu nó đang tích lũy này đang tích lũy nó có những phiên tăng như này à thì hôm trước à, dũng có chia sẻ là những cái vùng này này thường thì à, mình sẽ không mua thường mình sẽ không mua tại vì cái dư địa ở đây nó không còn nhiều giả sử nếu chúng ta mua ở đây chúng ta vẫn nắm giữ hoặc chúng ta bán đây một nửa và chúng ta à, để lại một nửa cho khi nó chạy hết chu kỳ thì cái điều đó là là ok nhưng còn việc mà mua mới ở trong những vùng này này tại vì chúng ta nhìn về cái rủi ro và lợi nhuận tại vì ở đây chúng ta nhìn thấy là việc mà chúng ta mua ở đây nếu các bạn mua trong cái trình tích lũy này thì có một số cổ phiếu nó cũng không lên được giống dạng như này nó không lên được có một số cổ phiếu thì nó lên nhưng cái phần trăm của nó thì không nhiều khoảng 6 7 phần trăm được chưa và chúng ta mua ở những phiên breakout giả sử những phiên này trong cái đỉnh ngắn hạn này thì rõ ràng T4 về chúng ta chậm một chút ạ, chậm một chút thì có thể nhiều lúc chúng ta cái tỷ lệ mà chúng ta lãi không nhiều lắm, được chưa? Không nhiều lắm và lúc đó chúng ta thấy là việc đầu tư nó ảnh hưởng rất lớn đến cái tâm lý à, tiếp theo của chúng ta. Nên rõ ràng chúng ta phải có kế hoạch để xem là cái cổ phiếu này tăng mạnh, tăng ít, chạy nhiều, chạy ít. Chúng ta nhìn một chút về cái cổ phiếu này được chưa nhìn một chút cổ phiếu này chúng ta thấy là trong quá trình uh, điều chỉnh mạnh được chưa và đi lên đi lên này sau điều chỉnh đi lên thì thường những cái điều chỉnh này đi lên chúng ta có thể dự đoán được một cái cái quá trình tích lũy ở đây ạ giả sử như là nếu các bạn uh, xét về sóng chẳng đơn giản nữa nếu giả sử các bạn đây là gọi là sóng một đi ạ và đây là sóng 2 trong sóng iốt và đây là sóng 3 thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một sóng 3 sẽ tăng rất mạnh ở trong những vùng này và chúng ta có thể mua trên cái sóng 3 như thế này đây là góc độ chúng ta sử dụng sóng ios trong cái chu kỳ này được chưa chúng ta sẽ sử dụng sóng ios trong chu kỳ này nhưng khi mà các bạn có thể mua như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái, cái sự rủi ro của các bạn sẽ thấy đây là cái, nếu về các bạn bạn nhìn thấy là cái cái độ rủi ro tại vì ở đây có cái góc nhìn à, đầu tiên cho các bạn sẽ thấy được ngay ạ một cái trình giảm mạnh ở đây chúng ta gọi là giảm mạnh nhé ở đây là khoảng nó bao nhiêu 40%, 38%. Thường sau quá trình giảm mạnh cổ phiếu sẽ hồi, được chưa? Cổ phiếu hồi và và nó sẽ có quá trình giảm một nửa, gần như một nửa. Thì cái đợt này chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu giảm khoảng 20%. Tức là chúng ta thấy là cái biên độ giảm nó đã từ 40, sau đó thì nó kéo lên còn về bao nhiêu? Chúng ta thấy là còn khoảng độ 20% rồi đúng không? Và cái nhịp này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tiếp tục kéo lên, kéo lên và sau cái nhịp này có thể nó sẽ giảm khoảng 10% nữa. Các bạn nhớ là có nó sẽ nhiều khả năng sẽ giảm 10% nữa và nhịp tiếp theo nó có thể kéo lên và nhịp tiếp theo nó có thể giảm khoảng độ 4 5% nữa trước khi nó có thể tăng tốc nhá. Trước khi có thể tăng tốc. Các bạn nhớ này, tại vì mình hay nói về cái mốc thời gian, hôm nay là ngày 16 tháng 3. Các bạn nhớ câu chuyện này để các bạn thấy là sau khoảng độ 1 2 tháng nữa khi mà quá trình nó tích lũy nó hình thành. Được chưa? Nó nó giống như là chúng ta thấy là các nhà tạo lập, các big boy người ta gom được thì lúc đó cái cổ phiếu này mới chuyển sang một cái giai đoạn tăng tốc được chưa à, về sóng thì chúng ta biết là thường thì chúng ta thấy là cái quý 1 á chúng ta có cái sóng khoảng độ từ bao nhiêu tháng 1 có thể trong từ tháng 1 được chưa tháng 1 tháng 2 tháng 3 và đến tháng 7 nhá khoảng là tháng 6 tháng 7 là quá trình kết thúc của một cái sóng trong một năm đây là những cái chúng ta xem là lịch sử nhiều năm nha như chỉnh nhiều năm chúng ta đều thấy cái tình trạng như vậy nên khi mà cái cổ phiếu này nó đang tích lũy ở trong những tháng 2 tháng 3 được chưa tháng 2 tháng 1 tháng 2 tháng 3 và tới đây có thể nó sẽ chuyển sang tháng 4 tháng 5 thì quá trình mà nó tích lũy đủ để tạo ra một quá trình chạy mạnh nó mới cho chúng ta một góc nhìn uh, dễ hơn chúng ta mới thấy được cái khả năng tăng mạnh hơn còn đây là chúng ta nhìn thấy là nhưng chúng ta chỉ dựa vào cái cảm tính của chúng ta thôi nên có một số các bạn ở đầu tư nếu chúng ta đầu tư ở đây uh, kỳ vọng trong khoảng độ năm 2019 cuối năm 19 20 nó tăng rất mạnh thì về xác suất các bạn có thể là đúng yeah, về xác suất đúng nhưng tuy nhiên chúng ta hãy lựa chọn một cái điểm khi mà cổ phiếu vào một cái chen chính của nó thì lúc đó chúng ta không mất quá nhiều thời gian là thứ nhất cái thứ hai chúng ta sẽ bước vào một sóng lớn của nó luôn thay vì chúng ta tập trung cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm cổ phiếu khác thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy một cái dấu hiệu tích cực ở đây các bạn nhìn thấy không ạ đó là bắt đầu cổ phiếu làm sao cái đường đường đường bao nhiêu ạ đường 200 bắt đầu có xu hướng sideways đi ngang và bắt đầu chuyển hướng sang một cái xu hướng đi lên và bản thân cái đường bao nhiêu 150 cũng bắt đầu có một cái quá trình mà nằm trên tất cả những cái đường này thì một cái xu hướng giai đoạn 2 của nó đang hình thành khá rõ mà cổ phiếu khi mà đã hình thành giai đoạn 2 thì người ta có nói là 95 phần trăm các cổ phiếu có đi lên được nó phải là từ giai đoạn 2 tức là giai đoạn 2 là giai đoạn mà cổ phiếu bắt đầu tạo ra chen nhưng khi mà tạo ra chen mà chưa hình thành xong mẫu hình thì cổ phiếu nó vẫn phải tích, tích lũy đủ nó mới lên và như các bạn đã học về một cái sóng hay là một chúng ta gọi là lý thuyết đao có lẽ là cái, cái lý thuyết đao mà chúng ta có thể giảng cho những học sinh lớp 3, lớp 4 khi người ta cũng có thể nắm được đó chỉ cần là đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đó là một xu hướng đi lên và chúng ta kể những cái đường xu hướng đúng chúng ta kể những đường xu hướng và chúng ta thấy được là khi nào nó cắt những cái đường xu hướng đấy thì lúc đấy chúng ta có thể là uh, đây chúng ta nhìn ờ, cái xu hướng chẳng hạn đây là những cái đường xu hướng trong xu liên khi nào nó cắt xuống dưới thì chúng ta mới bảo là nó gãy chen thì lúc này cổ phiếu nếu giảm giảm tít thế này rồi chúng ta bán làm sao rất là là nguy hiểm hoặc là chúng ta có thể dùng cái chen ngắn đây ạ đây chúng ta nối ngang nhau đây ạ thì có thể trong cái nhịp ngắn này chúng ta có thể là dùng chen này được chưa thì nếu nó cắt vùng này nó bán ra thì những cái đấy thường nó sẽ bị chậm chúng ta bị rất chậm được chưa rất chậm khi mà xử lý như vậy thì rất nhiều chúng ta có thể ảnh hưởng vậy hết cổ phiếu này như thế nào thì chúng ta cũng thấy là đây là quá trình điều chỉnh đó khối lượng lớn đây do có sự bán ra được chưa bán, bán ra và chúng ta thấy là trong cái quá trình mua ở đây rất mạnh được chưa chúng ta thấy mua rất mạnh nó giống như cái quá trình mua đây chúng ta nhìn thấy không quá trình mua ở đây hay là quá trình mua ở đây những cái phiên như này thì cái việc mà cổ phiếu này có bây hiện tại nó đang bao nhiêu 66 thì có thể nó về đến bao nhiêu 66 hồi 67 ấy, nó có thể về đến 70 con số 70 cái vùng kháng cự này nó không có gì là lớn cả với chúng ta được chưa nó không có gì lớn cả nên cái việc mà cổ phiếu tiếp tục đi lên thêm một chút nữa được chưa những cái rủi ro với các nhà đầu tư mới nó sẽ bắt đầu khá nhiều nên vì sao những cổ phiếu này trong giai đoạn này mình cũng không khuyến nghị nhiều đó là lý do như vậy để chúng ta khi mà chúng ta nắm rõ được thì chúng ta hiểu nguyên nhân vì sao vì phần lớn chúng ta thường là đu ở đỉnh được chưa đu ở đỉnh và chúng ta chỉ cần là không quan tâm một chút thì cổ phiếu có thể điều chỉnh và chúng ta gặp rất nhiều rủi ro tuy nhiên thì cái cơ hội cổ phiếu này nhé theo phân tích của Dũng thì nó còn rất rất nhiều cơ hội nhưng có thể chúng ta cần thêm thời gian được chưa thêm thêm thời gian trước khi mà nó có thể tăng mạnh hơn thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại một chút về cái chỉ số VN30 được chưa chúng ta nhìn thấy chỉ số VN30 khi mà chúng ta nhìn thấy cái chỉ số VN30 trong cái việc mà phân tích vừa qua ờ, ở đây thì rõ ràng là một cái phiên khối lượng lớn như này tức là chúng ta thấy là ờ, các quỹ bán ra khá nhiều khá nhiều trong cái nhịp này đây chúng ta gọi là các quỹ bán ra khá nhiều trong nhịp này và bản thân thị trường cũng không phải giảm quá mạnh được chưa bản thân thị trường không phải giảm quá mạnh và khi mà không giảm quá mạnh với cái việc mà các chỉ số nhé chúng ta nhìn này nếu nhìn về góc độ một cách khách quan với e VN50 thì bản thân các chỉ số bắt đầu có xu hướng vượt qua cái đường SMA 200 hoặc 15 150 được chưa đây là cái cái xu hướng mà chúng ta nhìn thấy về cơ bản thì xu hướng ngắn hạn thì nó đã vượt qua 50 vượt qua 120 20 thì khá rõ rồi còn về cơ bản là trung hướng chuyển chung và dài hạn chuyển sang thì bắt đầu nó đang hình thành được chưa ngắn này thì chúng ta không thể kết luận được gì cả chúng ta không thể kết luận được cả đây là một cái cái thứ hai chúng ta thấy là đây là cái đỉnh ngắn hạn của nó chúng ta nhớ đây là cái đỉnh ngắn hạn của nó chúng ta nhìn một cái cổ phiếu gì ạ đây là cái đỉnh ngắn hạn đó chúng ta nhìn cổ phiếu Vietcombank chúng ta sẽ đấy ạ sau khi mà tích lũy tích lũy đi lên thì biên độ đầu tiên của nó đây chúng ta nhìn cái biên độ đầu tiên của nó sẽ dao động được chưa lớn hơn và sau đó thì cái biên độ nó sẽ nhỏ hơn tức là việc Vietcombank Vietcombank chúng ta nhìn ạ biên độ đầu tiên nó sẽ lớn hơn và sau đó cái biên độ nhỏ hơn thì có rất nhiều trường hợp nó có thể tạo ra một vài phiên để vượt qua cái đỉnh này thì cái cổ VN30 nhé VN30 cái xác suất để nó có thể đi tiếp nó vẫn có thể xảy ra nhá xác suất đi tiếp tại vì chúng ta lưu ý vào cái phiên tuần sau được chưa chúng ta lưu ý vào cái phiên chuyển giao thì cái xác suất đấy nó sẽ dựa vào những cổ phiếu Vietcombank có thể là sau khi bị rũ mạnh vào cái ETF hoặc là VIX uh, ờ, HVN GAT tí nữa chúng ta phân tích GAT một chút ạ thì có thể vượt qua cái vùng này mà chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu vượt qua những vùng kháng cự mạnh này sau đó bao giờ nó test lại được chưa chúng ta nhìn đấy ạ thường thì bao giờ nếu một xu hướng tốt bao giờ nó cũng sẽ cố đây chúng ta nhìn này đây một xu hướng tốt này các bạn nhìn đấy ạ thì bao giờ nó sẽ cố vượt qua cái vùng kháng cự này rất mạnh này được chưa trước khi nó sẽ kiểm tra lại một lần nữa là đi lên đây là nguyên lý các bạn nếu học về kể cả những cái lý thuyết về Ichimoku nó cũng có cái vấn đề như vậy đây là cái nguyên lý của nó đây là kiểm tra tra lại nhé chúng ta sẽ đấy. hoặc là đây cái vùng này hỗ trợ này đấy, thì thường nếu cổ phiếu có vượt qua thì thường nó sẽ kiểm tra lại một lần nữa thì đây để chúng ta cần lưu ý thì nếu thực sự xu hướng này xu hướng này là xu hướng tốt nhá xu hướng này là tốt thì chúng ta thấy là cái quá trình này có thể vượt qua về góc độ về mẫu hình thì chúng ta có thể quan sát đây là một cái vai và đây trong quá trình rũ bỏ và kéo lên tạo ra một cái mô hình vai đầu vai ngược được chưa vai đầu vai ngược nó khi mà vai cái đầu vai ngược đó, nếu một cổ phiếu hoặc là nó bứt phá đi lên chỉ trùng bứt phá đi lên với mới một cái cái biên độ tăng mạnh khối lượng lớn thì nó thể hiện là cái xu hướng về ngắn hạn à, xu hướng về chung dài hạn bắt đầu nó hình thành ngắn hạn là ok rồi chung và dài hạn nó đang hình thành và cái VN30 này nó sẽ sẽ là sao nó sẽ kiểm tra cái mốc 1.000 nữa đây là cái mà chúng ta cần lưu ý được chưa tại vì ở đây thì chúng ta thấy là trong cái giai đoạn qua thì phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh nên nếu chúng ta mua bán mà chúng ta uh, lựa chọn cổ phiếu nó không chính xác thì rõ ràng chúng ta thậm chí là tài khoản chúng ta không tăng thậm chí là bị bị giảm một chút ạ Ngoài ra thì chúng ta nhìn thấy VN30 sao? VN Index thì sao? Tại vì ở đây chúng ta sẽ phân tích nhìn VN Index thì ở, ở cái cái cái mà quan sát quan sát ở đây thì chúng ta thấy VN Index đã vượt qua được chưa? Đã vượt qua cái đỉnh này. Được chưa? Và có một cái đợt test. Vậy cái đợt này thị trường chung nó có thể tiếp tục đi lên hay không ạ? Được chưa? Nếu chúng ta nhìn ạ, bản thân ở đây thì rõ ràng cái xu hướng về chúng ta quan sát thì bản thân cổ phiếu đã vượt qua cái gì ạ cái mà um, S200 và S150 với cái quá trình song song như này thì chúng ta thấy là cái quá trình này vẫn là sideways ạ quá trình chúng ta nhìn đây là vẫn là quá trình sideways sideways đấy tại vì nhìn về góc độ này cái đỉnh này nó vẫn đang hiện hữu ở đây một 1050 ạ 1050 được chưa 1050 cái vấn đề thứ hai là những cái đáy này chúng ta cũng nhìn thấy là xét về góc độ có thể đáy này nó thấp hơn một chút nhưng về góc độ nào đó thì những cái đáy này nó cũng tương đương với nhau không lệch nhau quá nhiều thì rõ ràng là đáy sau đỉnh sau nó vẫn chúng ta cần một sự cú hích để vượt qua cái đỉnh này trước khi test trở lại được chưa nếu thực sự thị trường trong thời gian đấy là một xuống ok tốt thì cái việc này nó cần phải diễn ra được chưa việc này diễn ra thì rõ ràng chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ nó sẽ diễn ra như nào được chưa mọi thứ nó sẽ hình thành một xu hướng đúng như dự đoán ban đầu mà chúng ta phân tích các cổ phiếu VIX hay là một số cổ phiếu khác được chưa chúng ta sẽ phân tích như thế thì chúng ta mới nhìn nhận rõ ràng một cái xu hướng chứ còn nếu chúng ta chỉ dựa vào cái riêng cái đánh giá thì dùng chung thôi thì cái phân tích của chúng ta nó mang tính chất là phân tích nó nó nó nó manh muốn và nhiều lúc là chúng ta sẽ sẽ dựa vào cảm tính nhiều hơn tại vì ở đây chúng ta thấy là một cái quá trình đi lên của tiếng chung này nó cấu tạo bởi rất nhiều cổ phiếu nó không phải cấu tạo riêng gì một cổ phiếu nên nếu chúng ta phân tích thị trường chung mà chúng ta bỏ qua những cổ phiếu vốn hóa lớn bỏ qua những ngành bỏ qua những ngành để chưa tác động lớn lên thị trường chung bỏ qua những cổ phiếu đang tích lũy tốt bỏ qua những cổ phiếu đang phân phối để chúng ta đánh giá một cách trọn vẹn về xu hướng của thị trường chung mà chúng ta chỉ tập trung vào cái này với những cái phân tích thông thường giả sử như chúng ta sẽ nhìn thấy là mã CD thì rõ hiệu rõ ràng đây là có sự điều chỉnh và hiện tại đang cắt lên thì cái vấn đề nào đó chúng ta nhìn thấy là trong cái góc độ nào đó thì xu hướng vẫn chưa rõ ràng lắm được chưa đấy là sử dụng má CD chúng ta sẽ thấy là như vậy còn RSI thì chúng ta lại thấy là khác khác rất nhiều tức là cái sức mạnh của RSI đang rất yếu được chưa rõ ràng về cái sức mạnh của nó được chưa đang rất yếu hay chúng ta gọi có thể là nếu ngày mai giảm nó mang tính chất là phân kỳ âm đúng không nó mang tính chất là phân kỳ âm và khi mà chúng ta gọi là phân kỳ âm như thế thì chúng ta dựa vào cái này thì chúng ta sẽ có lịch sử của nó đây ạ chúng ta nhìn thấy lịch sử của của nó sẽ diễn ra đây chúng ta nhìn ạ đây là một cái phân kỳ và những cái này nó cao hơn ạ. đây chúng ta nhìn đấy ạ nhìn nó cao hơn ạ so nếu chúng ta đưa vào tuần hoặc đưa ấy thì chúng ta nhìn thấy ạ nó vẫn là đỉnh sau nó còn cao hơn nhưng chúng ta nhìn đấy ạ đấy thì rõ ràng quá trình này nó phân phối hoặc sức mạnh của giá cái sức mạnh của cái cổ phiếu này nó cần thêm nhiều thời gian nó không phải là một một thời gian ngắn nhưng khi mà chúng ta sử dụng cái phân kỳ trong cái cái gì ạ sử dụng về phân kỳ trong cái này thì chúng ta thấy là đỉnh sau những cái đỉnh sau đây chúng ta những đỉnh sau cao hơn đến trước đỉnh sau cao hơn thì cái bản thân đây nó đi thì chúng ta nhìn thấy là một lần thứ nhất này nó giảm được chưa lần thứ hai nó cũng vượt đỉnh nó giảm thì thực sự các cổ phiếu này được chưa khả năng điều chỉnh là rất cao nhá khả năng xu hướng điều chỉnh là rất cao nên trong cái vùng này chúng ta cũng xem đây chúng ta nhìn này rõ ràng nhé đỉnh đây là cái đỉnh đầu tiên nhưng cái đỉnh thứ hai đây chúng ta đỉnh thứ hai và đây là cái, quá trình hồi được chưa và nhịp tiếp theo quá trình cao lên thì cái sức mạnh của hai giá này hiện tại nó vẫn là ngang nhau chưa? nó chưa có một cái quá trình giảm đáng kể còn nếu mà nhìn về ở thời điểm này để so sánh cái điểm này trong quá trình phân kỳ <coughs> thì chúng ta phân tích được chưa phân tích nó sẽ mang tính chất là là nó độ chính xác không cao đây là cái góc độ có lẽ cái này à, các bạn đều có thể phân tích được tại vì những cái kiến thức này trên mạng rất nhiều các bạn có thể vào bất cứ một cái cái trang uh, YouTube nào các bạn có thể gõ đó là RSI được chưa chúng ta sẽ gõ RSI chúng ta đều là nhìn thấy được hết ạ chứ không không phải là uh, mình không không uh, nói sâu về cái này để chúng ta có thể nhìn nhận được tại vì nếu như này thì chúng ta thấy là bản thân ở đây chúng ta thấy là rõ ràng các chỉ số này nó vẫn là ok vẫn đang là tốt được chưa thì rõ ràng là có những cái nó chưa tốt có những ngày tốt khi mà phân tích thì chúng ta quá nhiều các thông số kỹ thuật quá nhiều các à, indicator thì cái rủi ro phân tích của chúng ta nó sẽ là khá cao tại vì cái độ chính xác của chúng ta chưa nó sẽ không được không có độ chính xác nên chúng ta nên chuyên về một cái hệ thống nào đó để chúng ta có độ tin cậy cao nhất được chưa thì cái xu hướng này về xét về tình hình chung chúng ta vẫn chưa nhìn thấy là nó đang ở quá trình sideways còn để tạo ra một xu mới thì cái việc mà vượt qua 150 được chưa vượt qua 150 nó là cái cần thiết trong một thời gian tới nên khi mà chúng ta sử dụng để chúng ta gọi là short chỉ dựa vào RSI chỉ dựa vào một số các tín hiệu khác thì nhiều lúc chúng ta phải trả giá rất đắt tại vì bản thân đây cái vùng này chúng ta nhìn cái vùng này là vùng kháng cự khá mạnh đấy chúng ta nhận đây là những vùng kháng cự khá mạnh à, hỗ trợ rất mạnh tại vì cổ phiếu nó vừa lên rồi nếu cổ phiếu bị giảm sâu thì tất cả những vùng này nó cho chúng ta cái sự hỗ trợ cái thứ hai là những cái đợt điều chỉnh này đây cái điều chỉnh thì khi mà điều chỉnh này chúng ta thấy là cổ phiếu có giảm thì khối lượng nó thu hẹp chứng tỏ là cái lượng cung bán ra giảm đi và khi mà đợt điều chỉnh lượng cung bán ra giảm đi thì rõ ràng là cái áp lực bán ra trên thị trường đã cũng đã bớt điện còn nếu mà nhìn về Bollinger thì chúng, chúng ta thấy là rõ ràng SMA 20 đang dốc lên cơ mà đấy dốc lên SMA 50 cũng đang dốc lên được chưa hai cái này dốc lên thì cổ phiếu đang nằm phía trên thế này nếu phân tích một cách đơn giản thì chúng ta vẫn thấy là nó đang tích cực được chưa nhưng tuy nhiên thì lựa chọn cổ phiếu nó mới là cái quan trọng chứ không phải là đánh giá quá sâu qua kỹ của cổ phiếu này tại vì nó sẽ có sự làm sao nó sẽ có sự chênh lệch giữa các dòng và thị trường chung có những lúc thị trường chung điều chỉnh nó vẫn có những cổ phiếu tăng mạnh được chưa nhưng có được điều chỉnh nó như thế nào thì chúng ta cần phải theo dõi thêm trong cái nhịp này thì hôm nay chúng ta đến đâu chúng ta phân tích đến đấy thôi tránh tình trạng chúng ta phân tích quá xa thì lúc đấy nó không như dự báo chúng ta nên tại vì chúng ta có rất nhiều cái bản tin khác nhau nên chúng ta um, sẽ quan sát theo dõi bản tin gần nhất của Dũng để có thể nhìn nhận được à, vừa rồi thì chúng ta thấy cổ phiếu mà HPG là cổ phiếu giảm mạnh được chưa chúng ta sẽ phân tích một chút về các cổ phiếu thì nếu cổ phiếu mà trong quá trình đây là chúng ta thấy này khi mà rũ bỏ giảm rất sâu được chưa và quá trình hồi phục nếu các bạn quan tâm ở đây thì chúng ta gọi là những ai nghiên cứu thì trước đây chúng ta gọi là cái gì ạ đuôi kangaroo hay là chúng ta có thể là quay giảm sâu bứt phá đi lên nhưng khi mà cái quá trình này mà đi lên thì đây nó mang chất sóng hồi đấy ạ các bạn nhớ là sóng hồi chứ không phải là một cái sóng để để, để đi lên vậy đây chúng ta sẽ phân tích này trong quá trình mà quá trình gãy kênh với khối lượng lớn thì chúng ta đang nhìn thấy là một là cổ phiếu bị gãy gãy cái đường SMA 20 với khối lượng lớn SMA 20 khối lượng lớn thì trong trường hợp này không có lý do gì chúng ta mua hoặc là tham gia vùng này còn trong trường hợp mà chúng ta phân tích về VSA thì giả sử trong quá trình đi lên quá trình test cung được chưa giả sử quá trình test cung mà không không thành công mà nó bị giảm thì quá trình này gần như sẽ không lên được nữa mà gần như không lên nữa tại vì nếu có lên Tại vì giảm khối lượng lớn nếu có lên thì cái vùng kháng cự này rất mạnh Và bản thân những ai bị thua lỗ ở đây họ sẽ bán ra Nên cái cổ phiếu này với cái đầu tư tuyệt đối không mua Tuyệt đối Tại vì nếu nó có hồi nhá cái rủi ro rất cao Tại vì khối lượng này này Cái khối lượng này nó thể hiện là cái sự bán tháo Và bản thân cổ phiếu có hồi Nó cũng là lúc mà bán tiếp theo Nên ở trong trường hợp này chúng ta hãy tránh xa Càng xa càng tốt Được chưa? Càng xa càng tốt Nhưng không phải là chúng ta lại thấy nó rẻ do yếu tố nọ do yếu tố kia còn thậm chí là nó có thể bị gãy tiếp 28 hay như nào thì chúng ta chưa biết nhưng vẫn có thể nó sẽ xảy ra nha vẫn có thể xảy ra nên ở đây chúng ta thấy là việc mà ai đang nắm giữ thì những cổ phiếu như này chúng ta nên thận trọng và có thể rút ra chứ đừng có để bị lỗ 5% sau đó thành 10% 15 20% thì rất là mệt cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu uh, ờ, Masan bản thân chúng ta cũng thấy là Masan sau quá trình test cung khối lượng được chưa khối lượng quá lớn như này được chưa nếu cổ phiếu này có hồi phục được chưa nếu có sự hồi phục thì nó phải tăng và nó tăng ngay nó sẽ có phỉnh test tăng ngay ở đây thì khối lượng không phải là quá quá lớn được chưa nhưng tuy nhiên thì bình thường nếu chúng ta bị thua lỗ chúng ta có thể bán ở đây chúng ta xử lý bán ở đây được chưa và sau đó thì cổ phiếu này có thể hồi phục lại được chưa hồi phục lại lúc đấy chúng ta mua lại sau không sao cả nhá chúng ta nhớ là thường những cổ phiếu nó bị gãy như này sau đó nó hồi phục lại chúng ta mua không sao cả tuy nhiên thì những cái này chúng ta nên bán ra xử lý tại vì nó đã gãy kênh khối lượng lớn còn nếu mà trong trường hợp mà nó được chưa nó hồi phục lại nó hồi phục ngay hồi phục ngay cái cổ phiếu này nó khác cổ phiếu PHG một chút PHG là sự bán tháo mạnh hơn còn cổ phiếu này nó giảm nhưng cái sự bán tháo của nó sẽ ít hơn nên có một số cổ phiếu chúng ta gọi là quá trình mà bị gãy và sau đó nảy ngay thì chúng ta có thể quay trở lại còn về cơ bản thì quá trình gãy như này là chúng ta cần bán ra chúng ta lấy một cái cổ phiếu như là H đây đây là một cái dạng cổ phiếu này LHG đấy đây chúng ta có quá trình gãy này được chưa quá trình gãy sau đó nó hồi phục và sau hồi phục nó sự xác nhận thì lúc này đây là quá trình rũ bỏ đấy, đây là quá trình rũ bỏ nhưng việc mà chúng ta xử lý nó nên xử lý ấy. chúng ta nhớ nhé tất cả những cổ phiếu dạng này chúng ta sẽ có rất nhiều nó sẽ xuất hiện rất nhiều trên thị trường đó là quá trình rũ bỏ khi mà cổ phiếu đã bị đeo bám quá mạnh thì có nhiều số trường hợp nó rũ bỏ có thể có những thông tin nó là không tích cực nhưng nó rũ bỏ và nó kéo lên thì những cái trường hợp như này chúng ta có thể mua lại vào những phiên xác nhận lớn như này à, chúng ta có cổ phiếu D2D cũng tương tự như vậy đấy chúng ta nhìn thấy ạ có quá trình rũ bỏ sau đó hồi phục và cái sự xác nhận này là thường nó sẽ tạo ra một cái phiên khối lượng lớn thì lúc này chúng ta có thể tham gia còn nếu chúng ta cứ bắt bắt thì có rất nhiều trường hợp chúng ta gặp rất nhiều rủi ro nên xử lý thường là chúng ta sẽ chỉ mua ở những vùng này còn vùng trước đây là cái trình lỏng thì nó bị rũ nhá có, trình rũ sau khi rũ thường cổ phiếu có vẻ hồi ngay chứ còn thực tế nó sẽ làm sao không um, nếu mà cổ phiếu tốt nó sẽ hồi ngay à, cổ phiếu mà chúng ta vừa học xong chúng ta là đây vick cũng tương tự như vậy rũ xong thì nó có sự hồi phục hồi sinh ngay ạ đấy ạ hồi sinh ngay và sau đó có sự xác nhận thì lúc nào mới ok đây là rũ xong này giảm ngay hồi sinh ngay hay đây là quá trình rũ trong phiên hồi sinh ngay thì những cái tín hiệu này nó độ tích cực hoặc là đây chúng ta nhìn đấy ạ rũ xong đây là quá trình rũ xong này hay là đây nhìn rõ nhẫn nhờ nhé này thì có đây nó giảm rất mạnh cái sự hồi sinh này thì chúng ta có thể mua lại những phiên này Đấy. Đây chúng ta cũng tương tự như vậy. Thì cái trường hợp như này có thể chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều cổ phiếu, rất nhiều cổ phiếu nó sẽ xảy ra tình trạng rũ sau. Đấy, test sau nó hồi sinh thì thường chúng ta mua sớm chúng ta có thể cắt lót nhé mua sớm chúng ta bị cắt lót và chúng ta mất cơ hội cho cái việc mà chúng ta tham gia thì đấy là cổ phiếu Masan đấy chưa thực tế trên đỉnh này nó cũng là một vùng kháng cự khá mạnh được chưa vùng kháng cự khá mạnh với cổ phiếu này về xu hướng thì chúng ta cũng thấy là nó nằm trên S200 à, S150 nhưng hai cái đường này nó vẫn chưa dốc lên thì đây chúng ta chỉ là quan sát là chúng ta nhìn lại vượt qua đỉnh với khối lượng lớn tăng mạnh chúng ta nhìn đúng không ạ những bài học này có lẽ chúng ta lặp đi lặp lại đến những cái vùng này có thể nếu những bạn mà ai đến các công ty chứng khoán đó, thì chúng ta thấy biết là cái sự hô hào rất lớn khi mà cổ phiếu vượt đỉnh được chưa chúng ta đấy là khi cổ phiếu vượt đỉnh sự hô hào bắt đầu chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào và sau đó thì đấy chúng ta xem là sau khi mà chúng ta thấy là vượt tất cả cái đỉnh này thì có bao nhiêu lần xác suất bao nhiêu lần phần trăm là đúng mà chúng ta nghe phương pháp của DVD toàn mua vượt đỉnh thì các bạn biết rồi vì sao vượt đỉnh lại thành công vì sao vượt đỉnh lại không thành công đấy là cái câu chuyện của chúng ta Vậy chúng ta phân tích một chút về các cổ phiếu vốn hóa lớn một chút ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hơi dùng vô chiêu một chút ạ. Bản thân thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu GAT. À, GAT cái đoạn trước khi mà vượt đỉnh này, thấy chưa? Vượt đỉnh. Chúng ta cũng thấy là sau đó có sự điều chỉnh rất mạnh. Đấy chưa? Đây là quá trình cũng tăng khối lượng lớn. Nhưng quan trọng này, sau khi mà rũ bỏ thì cái sự cạn kiệt nó ở đây cạn kiệt khối lượng cạn kiệt biên độ hẹp nó cho chúng ta biết là cái quá trình vượt điển rũ bỏ cái vùng kháng cự yếu tức là chúng ta gọi là cái vùng kháng cự yếu thì nó tạo ra cái tình trạng như vậy được chưa tức là kháng cự yếu thì nó mới có quá trình khối lượng cạn kiệt thì bản thân nếu mà xét về kháng cự đây là sở kháng cự nếu chúng ta nhìn ở đây này khối lượng ở đây rất lớn khoảng trống rất mạnh thì chúng ta không thể biết được thực sự cái lượng cung ở đây còn nhiều ít không thể biết được nhưng khi mà cái quá trình mà nó rũ bỏ nó tạo ra cái biên độ hẹp khối lượng thấp thì chúng ta có thể nhìn nhận là về ngắn hạn kháng cự nó là thấp được chưa đấy là cái cách để chúng ta nhận diện thay vì chúng ta cứ dựa quá nhiều vào cái vùng này đấy thì tại vì cái vùng này có thể nó bị rũ bỏ một cái đợt rất mạnh ở đây vậy nếu cổ phiếu này tiếp tục tăng giống như cái phiên này thì điều gì sẽ xảy ra thì khả năng thị trường đến 150 đúng không? 1050 nó vẫn là nằm trong tầm tay. Được chưa? Nên trong cái phiên tới, trong đầu phiên tuần tới á, thì chúng ta sẽ quan sát theo là sau tái cấu trúc ETF thì điều gì sẽ diễn ra với thị trường? Tại vì thường những cái cái kịch bản nó sẽ diễn ra vào thường là thứ hai thứ ba luôn ạ. Nó không thường những cái đa phần nó ít khi mà nó kéo dài đến cuối tuần đó, thì nó sẽ diễn ra nhiều lắm là thứ tư được chưa thì tất cả những kịch bản đấy nó có thể xuất hiện trong khoảng độ à, ba uh, ngày đầu trong cái, cái quá, quá trình mà chúng ta nhìn thấy thì lúc đấy chúng ta sẽ quan sát thật kỹ trong 3 ngày đầu chưa ba ngày đầu của của của cái cái tuần tiếp theo để chúng ta xem là thực sự nó có tiếp tục phá nốt những cái vùng kháng cự mạnh nữa hay không trước khi tạo ra một cái đợt điều chỉnh thì lúc đó chúng ta mới biết được tại vì bất cứ một cái đợt điều chỉnh nào thị trường chung nó phải tạo ra những cái lần phân phối liên tục ít nhất từ 3 đến 5 lần chứ không thể nào tự nhiên nó nó điều chỉnh ngay đâu ạ nó không thể tự nhiên điều chỉnh ngay được mà nó phải tạo ra quá trình phân phối trước khi nó bước vào dạng khác thì trong nhịp này có lẽ chúng ta cũng nhìn thấy là những cổ phiếu PLX được chưa PLX thực ra PLX có một cái kịch bản như này chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm là khi mà cổ phiếu mà nó lên nó tạo ra một cái vùng khối lượng lớn như này kể cả nó vượt cái đỉnh này có thể ngày mai ngày kia nó tăng tiếp tục tăng được chưa ngày mai ngày kia nó tiếp tục tăng thì với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta được chưa hãy thận trọng nhìn thì cái vùng kháng cự này vượt đỉnh nhá nhưng về góc độ đó thì xét về khối lượng đây chúng ta thấy là bản thân cổ phiếu này nó tạo ra một cái vùng kháng cự mạnh và khi mà tạo ra vùng kháng cự mạnh mà chúng ta cố mua khi mà nó bứt phá như này thì chúng ta thấy là đây tức khối lượng nó vẫn ở mức cao khi mà chúng ta cố mua những đợt bứt phá này thì thường sau đó là một cái đợt điều chỉnh được chưa thì những cái cổ phiếu này hiện tại nó là 162 63 có thể cái mục 164 65 này nó vẫn có thể hiện hữu nhưng tuy nhiên là nó đến đây nó có thể điều chỉnh nên việc mà mua mới trong những cổ phiếu mà nó tạo ra cái khối lượng lớn như này khối lượng quá lớn như này thì chúng ta hãy thận trọng tại vì những cái nhịp như thế cái xu hướng tăng nó sẽ tạo ra sideways rất nhiều và bản thân là chúng ta thấy là cứ tăng lại giảm tăng giảm tăng giảm nên chúng ta thấy là khi mà chúng ta mua xong chúng ta bán lại lên mua xong bán lại lên lúc đấy chúng ta sẽ không có muốn bán nữa đây bán xong nó lại lên xong lại bán xong lại lên thì sau đó thì những nhịp này chúng ta cứ kỳ vọng kỳ vọng và kỳ vọng kỳ vọng à, kỳ vọng đấy thì đó cái, cái sự kỳ vọng của chúng ta nó là như vậy cổ phiếu PVS nó cũng tương tự như vậy trong cái nhóm này khi mà cổ phiếu chúng ta nhìn này đây là cái quá trình vượt đỉnh đây vượt cái đỉnh nó tích lũy nó cũng vượt đỉnh và những cái trình quá trình vượt đỉnh này nếu cổ phiếu này tốt thì nó sẽ có thể tích lũy trên cái vùng này một thời gian trước khi mà có thể tăng mạnh hơn giống như cổ phiếu gì ạ cổ phiếu um, N LG tại vì những quá trình này nó tạo ra hai cái đáy ở đây và khi mà nó gặp cái đỉnh này này đây là cái đỉnh mà chúng ta vùng kháng cự lớn thì những cái đợt tới nó thường có cái sự biên độ bắt đầu nó có sự thu hẹp nhé biên độ bắt đầu thu hẹp vùng này trước khi mà có thể đi xa hơn tăng mạnh hơn nữa thì lúc này chúng ta có thể tham gia vào cũng không sao cả còn nhịp này thì chúng ta hãy tạm thời là nếu có thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ không có gì để bán ra cả nhưng mua mới trong cái vùng này yeah, mua mới trong vùng này thì hạn chế tại vì trong cái vùng này nếu để cổ phiếu mà dao động mạnh tại vì nó vẫn đang cái đường S20 đang dốc lên tất cả mọi thứ đang dốc lên bản thân thị trường giảm nó cổ phiếu còn tăng thì không có cớ gì để chúng ta tiếp tục uh, bán ra cả tuy nhiên thì để mua mới thì cái cổ phiếu này có lẽ chúng ta vẫn tiếp tục uh, cần theo dõi đây là cái nhóm dầu khí được chưa nhóm dầu khí vậy chúng ta đang quan sát thì chúng ta nên làm gì trong những đợt này tại vì trong đợt này có lẽ chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu mà các bạn đang hỏi mình chưa trả lời hết tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn nhận một số góc nhìn à, để chúng ta thấy được à, xem là à, những thời gian vừa rồi thì có những cổ phiếu nào nó tạo ra những điểm nhấn tạo ra những cái dấu ấn để chúng ta quan sát thứ nhất chúng ta sẽ lấy một thứ tự QNF, à, QNS ạ chúng ta vừa xem ạ chúng ta chúng ta vừa vừa thấy ạ rũ rũ mạnh chưa ạ hồi sau khi hồi đây là điểm nhấn à, có một số các bạn mua ở đây ok không sao cả đây là cái điểm mua chúng ta gọi là điểm mua sớm đầu tiên à, tất cả những cái vùng kháng cự này đây là những vùng kháng cự mạnh thì sau kháng cự này nó cần thêm thời gian được chưa để hấp thụ toàn bộ những khối lượng ở đây hấp thụ toàn bộ những cái nhà đầu tư thua lỗ ở đây trước khi mà có thể đi lớn lên mạnh hơn thì những cái cổ phiếu này nó sẽ là những cổ phiếu mà tiềm năng về xu hướng thì chúng ta nhìn đây những nó đã nằm trên một cái giai đoạn chúng ta gọi là dạng hai các bạn học DVD các bạn bạn đều biết đây là cổ phiếu nằm trong dạng hai được chưa khi mà cổ phiếu nằm trong dạng hai rồi thì quá trình tích lũy này có thể ở quá trình là nó để kéo dài từ khoảng 7 thường nó khoảng 7 8 phiên đến 9 phiên có một số trường hợp thì 13 phiên tuy nhiên cái quan trọng nhất là sau quá trình tích lũy này này khối lượng bắt đầu nó có sự thu hẹp lại được chưa? cái quá trình thu hẹp lại đây là một cái dạng test cung từ nó giảm rất mạnh sau đó cuối phiên hồi thì đây gọi là quá trình test cung được chưa thì trong quá trình test cung này thì thường các cổ phiếu có thể uh, sau đó tăng ngay hoặc là một vài phiên nó có thể tăng ngay nên ở trong cái dạng cổ phiếu này chúng ta đã nhìn thấy cái điểm nhấn đó là khối lượng lớn và thứ hai là nó đã có quá trình rút bỏ trước khi mà tăng và chúng ta nhìn rõ nhất cổ phiếu này đó là cổ phiếu PPC được chưa PPC đây chính là trường hợp như vậy sau khi rút bỏ nó tạo ra cái nền Đấy, đây là cái nền có nền này nó có thể vượt trên cái nền này một chút sau đó thì chúng ta đây là cái điểm chúng ta có thể tham gia mua nhịp hai đấy đây là cái phiên này tăng rất mạnh squat sau đó thì nó tích lũy trên cái này này trước khi đi ra sai nhiều hơn ok chưa chúng ta tiếp tục cổ phiếu thứ hai à, cổ phiếu này các bạn cũng hỏi khá nhiều được chưa cái điểm mua đầu tiên như các bạn đã biết có rất nhiều các bạn đã mua điểm này à, có một số câu hỏi các bạn hỏi tôi là có mua tiếp đấy không thì thực sự là mình sẽ rất là một cái trả lời ở đây nó là không mua được chưa khi mà chúng ta mua một cái cổ phiếu ở nền này thì có thể sau khi nó tạo ra một nền tiếp và nó chạy tiếp theo nhưng ở đây chúng ta thấy là nó tương đối ngắn được chưa ngắn và khối lượng ở đây nó lớn đó. ngắn khối lượng ở đây lớn thì việc mà nó tăng tốc ở trong này thì với chúng ta mua mới ở đây này mua mới đây thì cái dư địa nó tăng cũng khoảng độ 10 phần trăm trên dưới 10% thì cái vùng này là cổ phiếu lại tăng khoảng hơn 20% thì sự chốt lời ở trên vùng này khá cao nên cái việc mua mới của chúng ta nếu cổ phiếu này nó không tích lũy đủ lớn cái cái khối lượng của nó vẫn ở mức cao thì thường là chúng ta không đủ tên được chưa ở đây chúng ta thấy là quá trình tích lũy 2 4 6 8 phiên thì ở đây chúng ta có cũng 2 4 6 8 phiên rồi thì sau khi mà nó rũ đây chúng ta nhìn lại gọi là cái phiên quát thì thường phiên ngày mai nó phải tăng rất mạnh hoặc là nó cần tích lũy thêm ở đây trước khi chúng ta có thể mua thêm thì đây là cái mua nhịp hai và cổ phiếu này nó cũng nằm trong giai đoạn hai được chưa thì những ai học DVD các bạn đều biết cổ phiếu này thì vừa vừa qua thị trường lên rất mạnh cổ phiếu này không lên mọi người cũng sốt ruột nhưng đây là vì sao nó lại như vậy thì để cho các bạn biết là uh, tất cả các hệ thống DVD mua bao giờ nó cần một cái điều kiện trước khi mua vì nếu chúng ta mua không đúng thì chúng ta thấy là gần như là mua xong cổ phiếu vẫn bị lót <coughs> pdr chúng ta cũng thấy là rũ sau đây quá trình test này đây là phiên test này. test xong đây là điểm mua khi mà chúng ta không mua điểm này tất cả dạng cổ phiếu này thì chúng ta thấy là nó nó vừa cắt cái đường S200 và bản thân cái này vẫn ở trong quá trình dốc xuống thì đây nó vẫn cho chúng ta gọi là lướt sóng thôi ạ nó chưa thể chạy dài hạn được nó chưa thể dạy chạy dài được tại vì bản thân cái đường S 50 này nó vẫn chưa dốc lên cái đường S150 nó vẫn dù à, 200 dù là nó nằm dưới cái đường giá nhưng nó vẫn đang dốc xuống nên cái này nó vẫn cần thêm thời gian để trước khi có thể đi xa hơn nên đây là những cái điểm nhấn dấu ấn rất là tuyệt vời nếu những ai mua ở đây rồi thì chúng ta vẫn có thể đợi cơ hội trong thời gian tới tại vì ở đây nếu ai học DVD các bạn biết đây là mô hình vai đầu vai thiếu tức là nó chỉ có một bên vai thôi còn bên vai này thì nó ngắn còn chúng ta bỏ qua thì đây là điểm mua đầu tiên cổ phiếu uh, ờ, CVT CVT thì trước khi mà chúng ta có cổ phiếu CVT đây là cái điểm mua đầu tiên chúng ta có điểm mua thứ hai một số các bạn mua ở những vùng này rồi và chúng ta vẫn còn một cơ hội mua lần thứ ba là nếu thường thì sau đây là những cái điểm nó lên và nó rũ tạo ra cái quá trình cạn kiệt thì có thể nó sẽ có một cái nhịp mua uh, sớm trong cái cái phiên thứ hai nữa và chúng ta thấy là những ai đã uh, mua điểm 1, điểm 2 rồi thì cơ hội vẫn có thể mua điểm 3 và tất cả những cổ phiếu dạng này nó mang tính chất là lướt sóng đấy ạ tại vì vì sao chúng ta gọi là lướt sóng bản thân những cái đường này nó vẫn là mang tính chất là đi xuống chúng ta nhìn thấy là cái đường 200 và đường 50 đang dốc lên và Bollinger đang hướng lên chúng ta nhìn thấy về cơ bản chúng ta phân tích một cách đơn giản về kỹ thuật thì chúng ta cũng thấy cái điều đó là đang diễn ra còn về nền đây nền thứ nhất này nền thứ hai nền thứ ba thường sau nền thứ ba này các bạn biết là gì không ạ các bạn học DVD chắc các bạn đều biết đó là đẹp TCM đây sau nền thứ ba nếu nó chạy nó sẽ lầy đẹp đây chính là nền thứ ba nha yeah nếu nó chạy đây là cái phiên của nó đấy ạ được chưa và nếu nó chạy nó sẽ tạo ra một quá trình thì vì nó là ngắn hạn được chưa vì nó là ngắn hạn nó chạy xong rồi nó về luôn đây nên không có quá trình mua gì ạ không có quá trình bắt đáy không ạ các bạn bắt đáy nó lên bao nhiêu nó về bấy nhiêu nên mới gọi là đầu tư ngắn hạn lướt sóng thôi ạ thật nhanh chứ không phải là đầu tư xong giữ thật lâu lúc đấy chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro cổ phiếu thứ ba bao Power, The Power, sức mạnh như đây cổ phiếu Power, không phải là cổ phiếu The Power. Ờ, có lẽ chúng ta cũng nhìn thấy tất cả những cái gì ờ, học thì chúng ta cũng thấy đơn giản thôi ạ. Có cái điều mà chúng ta nhìn thấy tất cả những quá trình đều rũ bỏ, đều test và sau đó bứt phá lên. Công thức đó là như vậy tại vì chúng ta ở trong cái này chúng ta không phân tích quá nhiều nhưng tuy nhiên các bạn sẽ thấy thế bây giờ cổ phiếu này bây chúng ta phân tích thì sao quá trình này sau khi đây là một quá trình giảm rất mạnh khối lượng lớn test hồi sinh thì sau khi hồi sinh chúng ta nhìn thấy dao động lớn thì đây một cái quá trình giảm chúng ta nhìn thấy giảm mạnh không ạ xét về góc độ nào đó giảm mạnh và cái phiên vừa rồi quá trình kiểm tra một lần nữa nếu quá trình kiểm tra này khối lượng thấp và nó nó ok được chưa ạ thì cái khả năng hồi hồi sinh nó là chuyện bình thường trong những cái phiên tới và thứ hai là trong trường hợp nó không hồi sinh được thì chúng ta có một kịch bản của cổ phiếu này ạ đây là cái kịch bản nó giống như thế đây chúng ta nhìn ạ sau khi mà nó bị rũ tại vì quá trình này này nó đi lên nó lỏng lẻo nó lên được được thì nó rũ rũ lần thứ nhất này được chưa ạ kéo lên và tiếp tục thì những cái quá trình này có thể nó sẽ tích lũy đến khi nào mà cái lượng cung nó cạn kiệt thì chúng ta đã chán nản hết rồi chúng ta ra thì nó sẽ có một cái đợt hồi phục tiếp theo thì đây là cái mà những cái kịch bản các bạn cứ xem đi ạ các bạn theo dõi đi các bạn sẽ thấy là tất cả những cái gì mà DVD chia sẻ nó đều có những câu chuyện mà các bạn thấy là dự báo trước có thể các bạn nhìn nhận ra đây là cái cái mà chúng ta lưu ý ok chưa BMP à, BMP là cổ phiếu mà chúng ta thấy là cái nhịp đầu tiên khối lượng lớn giá tăng mạnh rũ bỏ này hồi sinh và đây điểm mua chúng ta nhìn thấy test kiểm tra đây và đây điểm mua điểm mua thứ nhất sau khi điểm mua thứ nhất bứt phá gặp cái vùng hỗ trợ được chưa rũ bỏ siết chặt được chưa siết chặt là cái điều tốt rồi khi mà hồi sinh tạo ra một cái những cái phiên như này thì cái điều đầu tiên có lẽ chúng ta lưu lý là phiên thứ hai thứ ba nếu phiên thứ hai thứ ba có sự xác nhận thì cổ phiếu này các bạn có thể theo dõi được tại vì vì sao vì đây này quá trình rũ bỏ này kiểm tra cung cầu khối lượng rất thấp khối lượng rất thấp tức là nó đã test kiểm tra không ai bán ra khối lượng thấp thì những cái đợt này các bạn có thể theo dõi sát đây ạ tất cả những quá trình khối lượng thấp như này đấy test kiểm tra khối lượng thấp thì cái sự xác nhận nó sẽ ổn định cao được chưa thì đây là cái để cho chúng ta nhìn nó kỹ hơn cổ phiếu một số cổ phiếu này một số các bạn vừa rồi thì uh, đây là một cổ phiếu mình cũng uh, uh, có chia sẻ thì <coughs> thì cái, cái cái đoạn này này khi mà chưa xác nhận chưa đủ chúng ta mua chúng ta vẫn bị có thể là nó nó cần video bám nó cần test lại lần nữa thì ở đây chúng ta đang nhìn thấy là rõ ràng là tuy rằng nó bị gãy dưới cái đường 20 được chưa chúng ta cũng bị test này thực ra những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà nó nó mang tính chất là là mang ngắn hạn đấy ạ ngắn hạn đây là mũi mình vai đầu vai cái vai này nó nằm trên cái vai này này cái vai này này vai ngược ấy nằm trên cái vai này có sự bứt phá đi lên sự đeo bám quá lớn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì có rất nhiều trường hợp nó cần phải kiểm tra lại cần kiểm tra lại vậy bây giờ lần đầu lần đầu tiên chúng ta mua được chưa lần đầu tiên chúng ta mua bị sai được chưa bị sai thì những lần sau xác nhận chúng ta dám mua hay không thì để lưu ý cái việc mà cổ phiếu này tăng có thành công hay không nhá chúng ta nhớ nếu mà trong trường hợp đây nó khớp khoảng 4 triệu nếu 4 triệu các bạn đo ở đây nó khớp khoảng bao nhiêu ạ nó tăng khoảng 3 phần trăm mà tới đây nó khớp khoảng 4 triệu mà nó tăng khoảng bao nhiêu 5 6 phần trăm thì các bạn mua cái độ chắc chắn nó rất cao nó thể hiện là cái lượng cung đã hết và khi mà sức mạnh của giá khối lượng lớn mà nó tạo ra giá lớn giá cao thì lúc này cổ phiếu tăng rất mạnh nên các bạn thấy là nếu các bạn sử dụng giá và khối lượng các bạn hiểu rõ về về bản chất bên trong hiểu rõ về bản chất bên trong vì sao giá khối lượng nó là quyết định cái hành vi của cổ phiếu lên được hay không không lên được lúc đó các bạn sẽ thấy được là nó sẽ rất là là là là là, là dễ để cho các bạn nhìn nhìn, nhìn nhận ra được chưa đây là cái cổ phiếu này cổ phiếu tiếp theo tại vì đây chúng ta đang đánh giá rất nhiều cổ phiếu có thể các bạn uh, vừa rồi hỏi thì các bạn đều đó là cổ phiếu VH HVH được chưa cổ phiếu này thì ờ, có lẽ các bạn sẽ thấy được là khi mà các bạn có một số các bạn nghe Dũng khuyến nghị ở những phiên này và sau đó cổ phiếu điều chỉnh và trong quá trình điều chỉnh này thị trường chung vẫn tiếp tục bị tăng các bạn rất sốt ruột đấy sốt ruột và chúng ta có một cái cái góc nhìn đó là thị trường chung tăng mạnh giảm rất mạnh mà cổ phiếu chúng ta không ăn được tại vì lúc đó chúng ta có thể mua ở mức này là hơi cao được chưa chúng ta nhìn tức là đây là cái cái cái mà chúng ta nhìn thấy nhưng chúng ta biết là này khi mà cổ phiếu đây là cái đỉnh này đây cái đỉnh những khoảng trống khá lớn khối lượng lớn mà nó vượt thoát ra này khối lượng lớn này và nó rũ bỏ được chưa cái rũ bỏ và nó tạo ra vấn đề này thì đây là cái điểm mua tiếp theo và ở đây chắc là rất nhiều các bạn cũng đã mua điểm này và mua điểm này được chưa có lẽ chúng ta trong room của group thì ờ, đều đều biết còn cổ phiếu này lãi được bao nhiêu chúng ta chưa biết tại vì chúng ta vẫn còn một cái nhịp này xem nó lên bao nhiêu được chưa tuy nhiên thì cái đại cái đỉnh gần nhất của nó bao nhiêu là 26 và nếu cái vùng nó lên đến vùng 26 nó tích lũy mà lên tiếp nữa thì chúng ta vẫn có thể mua nhịp ba tuy nhiên đến vùng 26 thì chúng ta có thể giảm bớt tỷ trọng được chưa giảm bớt tỷ trọng bán một nửa đi được chưa bán một nửa đi sau đó chúng ta tính sau được chưa bán một nửa đi chúng ta nhớ nhá bán một nửa đi sau đó thì chúng ta đợi xem là nó tích lũy như nào chúng ta tính sau thì đây là cổ phiếu trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy được là uh, sau khi mà thời gian rất dài nó không lên nó cũng giống như cổ phiếu gì ạ nó cũng giống như cổ phiếu Vietcombank ạ nhưng rõ ràng Vietcombank chúng ta thấy là ba phiên nó tăng được chưa ba phiên nó tăng nhưng chưa chắc đã bằng một phiên này đâu ạ nó nhớ nhé ba phiên cổ phiếu Vietcombank tăng nhưng chưa chắc nó bằng một phiên tăng đâu ạ cổ phiếu này là cổ phiếu à, BWE cổ phiếu này cũng tương tự như vậy thực ra thì à, một số các bạn cũng theo dõi này và cũng khá sốt ruột với cổ phiếu này vì à, vừa qua thì bản thân hội đồng quản trị cũng bán ra khá nhiều tuy nhiên thì chúng ta đã thấy là sau khi mà cái cổ phiếu này nó đi lên và nó có những cái đây gọi là phiên test cung các bạn nhìn thấy này có quá trình đặc biệt là phiên này này nó giảm gãy toàn bộ cái cái vùng này test trong phiên và nó kéo lên thì những cái động lực như này về ngắn hạn thì chúng ta cũng thấy là đang tích cực nhé tích cực nhưng khối lượng trong quá trình đi lên nó chưa phải đủ mạnh nên uh, thực tế thì chúng ta có thể mua phiên này mua thêm ạ được chưa và những cái phiên tới trong trường hợp còn tăng rất mạnh thì chúng ta cũng mua thêm còn không thì chúng ta đợi tại vì ở trong cái cổ phiếu này thì thực tế là là, là DVD đã tham gia rồi nên bây giờ nếu các bạn có tham gia thì ừ, nó có thể test lại nếu test lại T4 thì thì chúng ta có thể bán nhưng tuy nhiên thì, thì đây là cái góc để chúng ta biết là sau khi test thì chúng ta có thể tham gia mua phiên này được chưa còn những phiên này khối lượng ở đây nó chưa phải tăng quá lớn nên chúng ta cần kiểm nghiệm rõ hơn được chưa kiểm nghiệm rõ hơn trong nhịp tới đây là cổ phiếu mà cũng là là một trong những cổ phiếu nếu các bạn theo dõi kỹ thì các bạn cũng đều thấy là như vậy a a a cổ phiếu này chúng ta cũng nhìn thấy này khối lượng lớn bứt phá đi lên được hai phiên rũ bỏ nhưng ở đây có lẽ chúng ta nhìn thấy cái đỉnh này đây là cái đỉnh nếu cổ phiếu này trong một vài phiên tới mà nó làm sao có sự thu hẹp thu hẹp giá lại thì cái việc mà vượt qua những cái đỉnh này hay vùng này đó là tuyệt vời giống như cổ phiếu H AH á, nó phải có sự thu hẹp này thì cái sự xác nhận nó sẽ độ tin cậy cao còn nếu mà nó, nó vẫn ở mức độ khối lượng lớn thì nó thể hiện là cái kháng cự của nó vẫn còn đang rất mạnh lúc đó chúng ta mua cái khả năng thành công vẫn chưa cao được chưa đấy là cổ phiếu à, cái nhóm cái cổ phiếu của nó thì có cổ phiếu HII là cổ phiếu cũng là một trong những dòng của nó thì HII nó, đã có đặc biệt là đây khối lượng rất lớn này thấy chưa thì cổ phiếu này chúng ta cũng thấy là trong những đợt hồi này giảm khối lượng giảm hồi khối lượng tăng giảm khối lượng giảm thì những cái đợt giảm này khối lượng bắt đầu có sự thu hẹp thì chúng ta cũng lưu ý nhé lưu ý trong một vài phiên tới và đây gọi là cổ phiếu bo cung thì chúng ta cũng chỉ nếu có tham gia cũng chỉ tham gia một cái lượng vừa phải nữa bao cung bao cung tức là cổ phiếu lên nhanh xuống nhanh nên đây lên nhanh và sau khi mà đưa ấy thì nó cũng xuống rất nhanh nên rõ ra chúng ta nên lưu ý DCM cũng tương tự như vậy khối lượng lớn sau khi khối lượng lớn rũ bỏ test kiểm tra thì chúng ta đang có một cái phiên gọi là kiểm tra cung với cái này thì chúng ta cũng lưu ý phiên thứ hai xác nhận khối lượng lớn giá tăng mạnh có thể tham gia một phần thực ra cái sự rủi ro cổ phiếu này so với cổ phiếu khác nó vẫn có một phần khi mà cái cái dao động đây nó cũng không phải là quá chặt chẽ mà nó vẫn là lớn nên nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu này hoặc là ý định mua cổ phiếu này trong khi theo dõi thì chúng ta vẫn có thể là theo dõi một phần mua một phần cổ phiếu cuối cùng trong cái nhóm mà Dũng chia sẻ đây là cổ phiếu Zimendes Zimendes là cổ phiếu được được quan tâm quá nhiều trong thời gian vừa qua khi mà nó cũng có những quá trình rũ bỏ đấy ạ chúng ta biết là cổ phiếu này khi mà quan sát chúng ta đang thấy một cổ phiếu nào tương tự như cổ phiếu này không ạ thực ra cái sự dao động lớn ở đây ạ có những phiên giảm rất mạnh như này dao động lớn giảm rất mạnh như này về góc độ nào đó thì chúng ta lấy cái xu hướng sức mạnh về giá thì nó cũng đang là khá là ok khi mà các kênh xu hướng nó vẫn là là tốt tuy nhiên này nếu cổ phiếu này để thành công thì thường nó sẽ có quá trình tích lũy sát ở cái vùng này nữa nó giống như cổ phiếu PPC ấy. Đấy. sau khi nó squat này thì nó có thể kéo lại và nó tích lũy thêm ở đây thì nhịp tiếp theo chúng ta sẽ mua thêm ở vùng này thì độ an toàn cao hơn thấy chưa đây là cổ phiếu uh, Siemens thì ờ, và cổ phiếu cuối cùng là cổ phiếu VGI VGI VGI thì chúng ta cũng đã thấy là tất cả những cái nền giá chúng ta mua xong ở đây thì vùng này với các bạn uh, mua mới thì tóm lại là chúng ta chưa mua không mua nữa đây là cổ phiếu mà chúng ta tạm thời là nghỉ được chưa à, một số các bạn hỏi là bây giờ làm nào cổ phiếu này thì bây giờ đến khi nào mà nó tạo ra cái khối lượng lớn giá tăng mạnh chúng ta bán ra còn hiện tại thì chúng ta sẽ không mua cổ phiếu này nữa tại vì ờ, với những cái nền điểm mua này điểm đây cũng đã có quá trình rút bỏ được chưa rút bỏ xong quá trình hồi sinh Đấy, test kiểm tra lại quá trình hồi sinh thì đây là cổ phiếu mà cũng là trong những cổ phiếu cần chúng ta có thể là tiếp tục uh, nắm giữ nhưng còn hiện tại bán ra thì chưa thì đây là một số các cổ phiếu mà nếu các bạn theo dõi các bản tin trước thì các bạn thấy là uh, tuy rằng sau khi nó lên chúng ta cũng thấy là cái cái khoảng thời gian nó tích lũy cũng mất thời gian và chúng ta thấy là tương đối sốt ruột khi mà nhìn thấy các cổ phiếu như là CTG CTG tăng nhưng chúng ta nhìn đấy cái dư địa nó tăng không mạnh à, CTG sau quá trình đi lên tạo ra nền này thì cái sức mạnh của nó vẫn đang ok tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là cái vùng kháng cự đây nó cũng là rất gần nên cái dư địa tăng mạnh cũng không còn nhiều thì chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ hoặc là cổ phiếu BIDB chưa những cổ phiếu BIDB đây là quá trình vượt thoát thì những cổ phiếu này này sau khi mà vượt thoát ra cái đỉnh này thì các bạn không mua được đây thì các bạn cứ đợi quá trình nó tạo khi mà vượt đỉnh tất cả cái đỉnh này nó sẽ có quá trình tích lũy khoảng 4 tuần ít nhất là 4 tuần trở lên lúc đấy chúng ta sẽ có một cơ hội khác được chưa 4 năm tuần trở lên lúc đấy cơ hội của chúng ta sẽ sẽ tốt hơn rất nhiều thay vì chúng ta mua cố bám đuổi khi mà cổ phiếu đã vượt ra đỉnh tại vì mình là tập trung vào những nhóm cổ phiếu này được chưa nên mình những cổ phiếu này nó không có nằm trong danh mục được chưa thì lúc đấy chúng ta lưu ý CI e. thực ra CI e về góc độ nào đó nó có những cái phiên khối lượng lớn khi mà cổ phiếu bị dao động lớn chúng ta gọi là những con ngựa bất kham đây đẹp dao động rất quá lớn thì thực ra cái rủi ro của chúng ta là khá cao có những cái phiên khối lượng lớn rất mạnh như này thì nó làm cho chúng ta cảm giác như là cổ phiếu khá mạnh nhưng cái sự dao động lớn này nếu cổ phiếu mà mang được chất khỏe thì cái dao động của nó sẽ không lớn nên ở trong trường hợp này thì chúng ta giả sử nếu có tham gia về mua những cổ phiếu này thì nó mang tính chất là rủi ro tại vì những cổ phiếu giao động lớn thì cái sự rủi ro rất cao được chưa HCM bứt phá đi lên khối lượng lớn đang kiểm tra chúng ta đang thấy là tất cả những cổ phiếu này cũng đang vượt qua những vùng kháng cự rất mạnh với những đợt khối lượng rất lớn à, về sức mạnh của nó thì vẫn đang là ok nhưng mua mới thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng chưa tạm rời mua mới thực ra những cổ phiếu mà nó có cái sự uh, dao động lớn lỏng lẻo như này thì những cái quá trình xác nhận như này DVD thường hạn chế trừ khi mà nó tạo ra cái số tuần đây nó khoảng độ 4 tuần 5 tuần 5 tuần với những cái cổ phiếu nó bị uh, có cái vùng kháng cự lớn như này thì lúc đấy chúng ta có thể tham gia nó ok hơn nên ờ, những cái cổ phiếu này như bạn ờ, một số bạn đã hỏi Xuân Trường hỏi thì đây là nhóm cổ phiếu về về về dòng ờ, chứng khoán thì nếu bạn đã tham gia rồi thì các bạn có thể tiếp tục nắm giữ ở trong cái nhịp này còn mua mới thì về cơ bản thì mình sẽ khuyến nghị là tạm thời là dừng mua bản thân SSI cũng tương tự như vậy đây chúng ta nhìn đây này khi mà cổ phiếu từ cái đáy này đi lên tạo ra bắt đầu nó sẽ có bắt đầu biên độ nhỏ dần khối lượng thấp thì thường nó sẽ có những cái đợt nhịp có thể là vượt qua cái đỉnh này một chút trước khi nó điều chỉnh đấy và chúng ta nhớ là tất cả quá trình vượt qua đỉnh ấy, vượt qua những cái vùng đỉnh này cái vùng kháng cự này bao giờ những phiên đấy nó sẽ tạo ra những khối lượng rất lớn và giá tăng mạnh và sau những phiên đấy được chưa một vài phiên nó sẽ có đợt điều chỉnh dao động rất mạnh nha thì lúc đó chúng ta tạm thời chúng không giao dịch còn về chúng ta đang nắm giữ ở đây chúng ta đấy là những điểm điểm nhấn khối lượng lớn và sau những quá trình rũ bỏ như này thì chúng ta thấy là bản thân cổ phiếu vẫn chưa có cái cái vi phạm gì cả nó vẫn là ok MBS MBS chúng ta đang thấy là một cái phiên xác nhận lớn rũ bỏ và cũng tạo ra cái thường thì sau những phiên này có thể nó chúng ta cũng nhìn nhận một hai phiên nữa đấy cổ phiếu này tương đối tích cực trong cái nhóm cổ phiếu uh, cổ phiếu uh, ngành uh, chứng khoán được chưa và chúng ta có thể tham gia thêm một phần nếu ai đang giữ rồi thì sự xác nhận tiếp theo chúng ta có thể tham gia một phần nữa ở trong vùng này được chưa tại vì sau khi mà chúng ta gọi điểm nhấn dấu ấn ấy, nó sẽ có quá trình rũ bỏ cạn kiệt việc xác nhận đây và nó test lại ở đây một uh, hai phiên ở đây có thể nó sẽ tiếp tục đi lên trong một vài phiên tới thì đây là cổ phiếu cũng cần lưu ý nói chung là cổ phiếu của cái ngành à, chứng khoán chúng ta nhìn đấy ạ thì trong cái nhóm ngành chứng khoán thì nếu xét về cổ phiếu thì cái thằng à, Việt Nam đồng độ tin cậy không cao lắm tại vì cái cái sự dao động của điều độ, ờ, Việt Nam đồng nó quá lớn đấy được chưa khi mà cổ phiếu Việt Nam đồng nó dao động quá lớn với khối lượng lớn như này được chưa? khối lượng nó đều còn lớn như này thì khả năng đi xa sẽ là thấp hơn nên việc mà chúng ta lưu ý là những cổ phiếu mà bị dao động lớn dao động lớn khối lượng những lần này khối lượng cao thì chúng ta nên lựa chọn cổ phiếu mà nó cái biến động biên độ hẹp hơn hoặc là những cái sự dao động nó có những khối lượng ở mức uh, thấp thì lúc đó cái độ tin cậy rất cao nên có những cổ phiếu mà chúng ta cùng là cùng là dòng nhưng nó phải lên ba bốn mươi phần trăm nhưng trong khi đó cổ phiếu chúng ta nắm giữ chúng ta thậm chí nó không lên nhá thậm chí nó không lên lý do vì vì nó có sự đeo bám tức là bản thân cổ phiếu này nó đang bị bị ờ, nó gặp những cái vùng kháng cự lớn nó mới tạo ra khối lượng lớn như này cái khối lượng lớn nhiều lúc chúng ta tập trung quá ở đây nhưng bản thân nếu chúng ta nhìn đây chúng ta cũng biết là nó kháng cự lớn hay nhỏ chúng ta sẽ làm ờ, một vài cổ phiếu nữa đúng không ạ SHS à, thực ra SHB cũng là ok ạ thực ra SHB hiện tại này khi mà SB chúng ta có thể gọi đây là một cái mô hình vai đầu vai sau khi mà hình thành mô hình vai đầu vai điểm nhấn này đấy, điểm nhấn là cái điểm mà khối lượng rất lớn giá tăng mạnh và nó cũng đang kiểm tra test cái cái đỉnh này và chúng ta cũng thấy là một cái điểm lên tiếp theo khối lượng lớn thực ra cái phiên này ở đây chúng ta thấy là nó cũng tạo tạo ra một cái quá trình giảm rất mạnh tuy nhiên thì sau một vài phiên thì chúng ta cũng thấy cái trình mà biến động trong đây một cái khung không phải là quá mạnh thì bản thân nếu trong một hai phiên tới có sự xác nhận chúng ta có thể mua lướt sóng cổ phiếu này tuyệt đối là không mua trước tại vì những cái nhịp dao động này về ngắn hạn nó đây là những cái quá trình rũ bỏ rất mạnh nếu mà trong thời gian tới mà nó lại tiếp tục điều chỉnh thì khả năng thất bại là khá cao còn việc mà nó bắt đầu đi lên tạo ra cái điểm nhấn như này thì khả năng là phiên thứ hai của phiên thứ ba nó sẽ tăng nếu nó đúng kịch bản tăng ngay khối lượng lớn thì đây là quá trình cổ phiếu chúng ta lướt sóng cũng khá là ok nhé cổ phiếu ngân hàng những cổ phiếu này thường là những cổ phiếu mà nó chạy riêng lẻ so với nhóm ngành của nó SHS SSS thì đây chúng ta nhìn ạ một cái mẫu hình đây là một cái quá trình rũ bỏ khối lượng đây là khi mà cổ phiếu tăng lên rất mạnh nó có cái hình rũ bỏ khi rũ bỏ thứ nhất thì chúng ta thấy là bắt đầu nó kiểm tra rũ bỏ lần thứ hai khối lượng bắt đầu thu hẹp khá nhiều yeah, khối lượng thu hẹp khá, khá nhiều sau khi mà khối lượng thu hẹp khá nhiều như này được chưa nhìn là mà nó hồi sinh thì nó đang test lại cái đỉnh này test lại cái đỉnh này nếu cái quá trình test đỉnh này thành công được chưa thì thường sau khi nó vượt thoát nó bứt phá lên trong một hai phiên tới sau khi các đỉnh này thì đây chính là cái điểm mua nó không phải điểm mua này ạ thường chúng ta có thể mua sớm điểm mua này nhưng chúng ta sẽ mua cái điểm mua mà sau khi nó test lại cái đỉnh này thành công từ cái đỉnh này là bùng kháng cực mạnh thành công thì lúc đấy chúng ta mua được chưa thì ở đây có rất nhiều các bạn cần hỏi rất nhiều cổ phiếu nữa nhưng có lẽ vì thời gian không ờ, cho phép nên mình sẽ có thể chia sẻ cho các bạn ờ, ở phần dưới được không ạ chúng ta sẽ chia sẻ phần dưới để cho các bạn có thể trả lời các bạn xem là cổ phiếu của bạn có ok không tại vì cái thời gian thì ở đây chúng ta cũng không ờ, cho phép lắm tại vì ở đây cũng chia sẻ thời điểm này là là, là cũng đến 10 rưỡi rồi thì có một cái cổ phiếu mà CDT các bạn cũng thấy ở đây ạ khi mà đây chúng ta gọi là nó tạo một quá trình rũ rất lớn đấy giảm rất mạnh đấy khối lượng bắt đầu có sự gia tăng và hồi sinh thì khi mà nó hồi này nó sẽ có quá trình kiểm tra lần nữa trong quá trình kiểm tra lần nữa các bạn nhớ nhé thường cái khối lượng này này nó sẽ bị thấp hơn khối lượng này đấy có thể nó bị gãy gãy dưới vùng này nhiều lúc chúng ta nhìn thấy là nó gãy dưới vùng này chúng ta sợ nhưng nếu khối lượng nó thấp nhé khối lượng nó thấp thì sau đó nó sẽ có sự hồi sinh thấy chưa tại vì nó sẽ đã dũng toàn bộ cái nhà tư nhỏ lẻ ở đây trước khi nó đi lên thì nó có sự hồi sinh và sau khi nó hồi sinh này thì đây là cái đỉnh ngắn của nó cái đỉnh này này cái đỉnh này giống như mô hình hay đáy ấy. để cổ phiếu mà nó lên được ở mô nháy đáy thì nó phải vượt qua cái đỉnh này và nó đang test lại cái đỉnh này trước khi mà tăng thì lúc này chúng ta có thể là mua nghe vẻ nó cao nhất hoặc là chúng ta có thể mua những cái phiên tăng mạnh như này đấy nó phải vượt đỉnh khối lượng lớn như này chúng phải mua tăng mạnh như này thì sau này chúng ta đợi thêm một điểm mua thêm nữa là quá trình xác nhận nha xác nhận tiếp theo và cả khả năng cổ phiếu này có sự xác nhận nữa là khá cao tại vì những nhịp kéo lên sau đó bị rũ này thì chúng ta cũng thấy khối lượng nó ở mức trung bình được chưa khối lượng mức trung bình đấy là về quan sát thì chúng ta thấy như vậy còn ở đây còn rất nhiều các bạn có hỏi rất nhiều cổ phiếu khác được chưa thì thực tế thì trong cái cái Phân tích này nếu các bạn quan sát kỹ thì phần lớn các cổ phiếu của các bạn cũng có thể nhìn nhận ra xem là nó có lên hay không. Các bạn nghiên cứu kỹ về VSA hoặc là có thể ờ, xem trên kênh YouTube của DVD. Tại vì DVD cũng có chia sẻ rất nhiều các bài giảng miễn phí ở trên kênh YouTube. Đấy, thì các bạn có thể theo, theo dõi trên kênh, kênh YouTube các bạn có thể nhận được. À, tiếp theo thì vào ngày 19 19 tháng 3 này thì DPD có cái tổ chức khóa học online được chưa tổ chức khóa học online tức là đầu tư nhà, nhà vô địch thì ở đây là cái nội dung của khóa học được chưa các bạn có thể theo dõi ở đây ạ đây là những cái nội dung khóa học và khóa học này diễn ra 6 ngày được chưa diễn ra trong 6 ngày thì nếu các bạn nào có nghiên có có nhu cầu hoặc là có muốn tham khảo về khóa học thì có thể inbox cho Dũng thì trong khóa học này mình sẽ học trong 6 buổi và các bạn có thể được học 3 khóa liên tiếp tức là mình sẽ uh, miễn phí cho các bạn 3 khóa liên tiếp được hỗ trợ trong 3 tức là các bạn sẽ được hỗ trợ trong 3 tháng liên tiếp về danh mục cũng như là các cổ phiếu và được tặng thêm một khóa học theo dòng tiền lớn thì đây là khóa học diễn ra vào ngày 19 tháng 3 thì trong các bạn nếu ai có quan tâm theo dõi thì các bạn có thể inbox trên Quang Dũng được biết ở phần dưới. À, cuối cùng thì à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của DVD. À, chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui và xin hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin sau. Xin cảm ơn rất nhiều.